trong nhóm à, đôi khi mình sẽ nghe lại thông tin để mà hỗ trợ nhiều anh chị có có một cái trường hợp thế này cái chia sẻ người nhà thường thường thì rất là là rất khó nhưng câu chuyện ở đây chúng ta có một cái cách mà như anh Thành vừa nói à, cách làm sao để cái người thân của mình á không cần phải nói về rau ăn nữa làm sao họ phải tự tìm hiểu ở đây em dẫn em em chia sẻ một chút xíu về về bạn Lan Lan Anh là một trong những người mà phản đối kịch liệt con của ba của mình đấy là anh Thành đấy bạn nói với với bản thân là phải vào trong hang cọp để làm sao bắt được cọp ra để cho ba không theo được cái cái cái cái cái, cái, cái rau ăn là một cái chương trình lừa đảo một dự án lừa đảo nhưng khi mà bạn đến với rau ăn để kiếm bắt cái con cọp ra thì bạn là người say mê và hôm nay thì bạn cực kỳ thành công với rau ăn đấy là câu chuyện rất là à, rất là cảm động vì cái à, khi mà đến muốn giúp cho ba mình nghĩ là ba mình đang sai à đấy là cái điều mà chúng ta hãy học cách của của của một người một người ba rất là tuyệt vời đó là anh Thành anh không cần phải nói nhiều về Rowan ạ à. <laughs> những người trong nhà chúng ta thường thường hay phản đối bởi vì họ thương yêu chúng ta nhưng họ không hiểu giá trị à, vâng thì em mời anh Thành tiếp tục chia sẻ về à, hai cái sản phẩm mà rất tuyệt vời anh có được khi anh à, tham gia Rowan ạ <clears throat> thế thì um, khi mà đi ờ, tham gia giao lưu với lại các đội nhóm các thứ thì ờ, trong vòng một ngày có một ngày là coi là cao nguyên và miền Nam thế là hai bố con lên trên lên trên cái quán cà phê để gặp cao nguyên nó cho đổi thì ờ, ở trên đó có bùi bình hòa nữa thế giờ thì chúng nó ngồi tuổi trẻ chúng nó gặp nhau chúng nó gặp nhau thì nó trao đổi nó chia sẻ với nhau thế còn còn còn cái nó bén duyên nhau lúc nào mình cũng chả biết là đến lúc sau đó thì mình ra bắc và <clears throat> đến tháng năm vừa rồi thì ờ, bà ngoại mất nên là ra bắc thế là đi ra bắc xong thì ở trong này là tự chúng nó tự biên tự diễn và tự chúng nó quyết luôn vâng tuyệt vời coi như là coi như là bố mẹ hai bên chưa biết gì hết nhưng mà chúng nó đi chúng nó đã, nó làm thủ tục nó lớn tự khắc ra ủy ban nó làm hết thủ tục các thứ thế nên nó chỉ thông báo cho hai bên thôi tất dạ. cả mọi cái là hai bên gọi là gặp nhau online Đã. Dạ. à, thế nhưng mà cũng nói chung là cũng ờ, cũng là cái duyên cái số thôi nhưng mà ngược lại là đấy là một cách ví dụ như rất nhiều chị <clears throat> lớn tuổi thế được khi đến với đau quan thì bảo là tôi thích quá nhưng mà tôi nói với trẻ nước trẻ tôi sao nó toàn phản đối thôi thế thì mình có bảo là bây giờ thì các chị lớn rồi các chị đừng có đừng có bảo nó làm nữa bởi vì cái cái tuổi của, của mình mới bảo chúng nó là chúng nó không thua đâu bởi nó nghĩ khác mình nhờ nhờ nó mày mày giúp mày, mày, mày kiểm tra cho cho cho cho bà cho mẹ hay cho cô là cái cái ID này xong rồi vào mày mày biết rồi mày mày, mày thao tác dùm rồi mày vào mày tìm đọc cho ta nghe đấy trong đó nó có hết mà <clears throat> chỉ cần vào đấy đọc thông tin về rau ăn thôi người một thời gian thôi rồi mình nhờ nó lấy điểm rồi nhờ các thứ xong cái khi nó nó mới thấy nó đọc thấy cho nó ngấm dần nhất là cái chỗ mà, mà những cái sản phẩm của rau ăn đó. thì tự khắc nó ấy chứ còn bây giờ mình mà bảo ép nó nó không ép bởi vì thực chất mà nói là giữa cái luồng tư duy của những người mà tham gia rau ăn đó, biết đến rau ăn mà tham gia rau ăn trước thì cái tư duy nó mở rất là nhiều so với những người khác à. thế là mình hiểu và bây giờ thì khi mà rau ăn bây giờ bắt đầu đưa sản phẩm vào thì lại là cái cái mà để cho mọi người mà mà mới được thì lại phải hiểu câu này thời đại bây giờ nó là thời đại thông tin nó không phải thời đại công nghiệp thời đại công nghiệp nó đã nó đã xảy ra cách đây khoảng nó cỡ độ mấy trăm năm mà đến bây giờ bắt đầu nó nó nó kết thúc rồi, nó sang thời đại thông tin rồi nếu như mà theo Robert Kiyosaki mà nói thì đến chúng tôi chúng ta đang sống ở thời đại thông tin thì mọi cái vấn đề kinh doanh mình nó phải do thông tin biết thông tin trước và biết thông tin chuẩn thông tin đúng thì chúng ta thành công à. nhưng mà chúng ta vào rau ăn thì là, là một trong những nơi mà chúng ta biết những thông tin sớm nhất điển hình nhất là chúng ta hiện nay bây giờ cái đầu tiên mà chúng ta tham gia các sản phẩm đó là Brexit đúng không à, ai nắm được thông tin trước mua pick trước rồi thì giờ à, kể cả là mua IT trước thì đến bây giờ bắt đầu là có chúng ta có được một số tài sản tương đối lớn nếu như để một thời gian nữa khi mà mà, mà uh, à, rau ăn bắt đầu đưa Brexit ra ngoài thế giới cộng đồng thế giới thì bắt đầu chúng ta là những người đi trước cũng là chúng ta sẽ có được cái tài sản rất lớn khi giao dịch và được mua bán trao đổi để mà họ xây dựng các cái ờ, NFT thì chúng ta có cái thu nhập rất lớn đấy cho nên là vào đây là gì rao văn là không ngoài cái việc khi tạo dựng được một cái cộng đồng lớn ra thì còn đến đây giờ chúng ta đến bước thứ hai là kinh doanh cùng với rao văn đó là những đối tác thứ ba đấy nên là cái mà mình nhìn thấy cho nên là bây giờ những cái ờ, mục đích của mình vẫn phát triển cộng đồng Ờ, vẫn phát triển cộng đồng để làm gì để cho mình có thể lên được các cái bể tài chính nhất là phấn đấu phải lên bể 10 trở lên để có cái thu nhập hàng tháng tự động nhưng bên cạnh đó thì mình phải nhìn thấy một cái cái cơ hội nữa là kinh doanh cùng với đâu ăn nếu như sắp tới mà cái đồng token của Mitter ra thì nó lại là một cái cơ hội nữa cho chúng ta nữa bởi vì hiện nay nếu như đi vào cái đường à, các cái, cái ờ, đồng token ấy, thì cái ngoài cái việc mà mỗi một ngành một nghề sắp tới nó sẽ có những độc quyền riêng của nó để để mà giao dịch mã hóa trên để mà có thể là giao dịch với nhau trên toàn thế giới thì những cái gì nó có nền tảng tức là có cộng đồng thì bao giờ nó cũng thắng và nó sẽ có rất giá trị à, thì đấy là những cái mà mình nhìn nhận và mình thấy được thế còn uh, sản phẩm trong vòng uh, gần hai năm gần hai năm mà làm uh, ờ, văn thì mình thắng thắng lợi lớn rồi bởi vì có con có có có hai cục vàng nữa rồi dạ. thế mình cũng đâu còn quan trọng nhiều người hỏi thế anh đã lên cấp bậc gì rồi mình tôi là bố director rồi bây giờ tôi bố tịch rồi <laughs> tuyệt vời và dạ, à, rất là vui mừng và chúc mừng anh Thành nhé à, khi chúng ta biết đến cơ hội đau ăn chúng ta dạ. giúp cho nhiều người biết được giá trị và lan tỏa giá trị giúp nhiều người có mức sống cuộc sống tốt đẹp hơn và cái điều quan trọng nhất là riêng bản thân anh Thành thì có một hai cái hai cái điều cực kỳ hạnh phúc đó rằng là là một người con gái là một người ban đầu không chấp nhận chuyện ba vào rau ăn nhưng mà khi mà mà mà nói rằng con hãy kiểm tra cho ba cái tài khoản thôi đúng không ạ tự nhiên là là giúp cho con có trách nhiệm à, với cái việc mà ba đang nhờ và chính điều này đã dẫn dắt cho mà con gái của anh Thành đã là một trong những người mà theo Rowan à, và rất là say mê Rowan và một trong những bạn trẻ rất năng nổ mà cũng là một trong leader rất là tuyệt vời trong hệ thống mai Rowan chúng ta và tiếp đó là, là câu chuyện kể về một người con rể đúng không ạ khi mà nó đủ duyên thì tự nhiên nó sẽ đến à, kể cả rau ăn cũng vậy đủ duyên tự nhiên chúng ta sẽ đón nhận cơ hội đó và khi chúng ta mà một cái tâm thái luôn cho đi nhân thành đấy ạ chúng ta sẽ nhận được rất nhiều cái giá trị tuyệt vời không những mang rau ăn mang lại và những cái mà bên ngoài rau ăn cũng tạo chúng ta những cái niềm vui những cái mà Đúng. chúng ta không ngờ tới vâng cảm ơn chia sẻ với câu chuyện của anh Thành à, chiều nay thì um, đội nhóm cũng sẽ tiếp tục với những câu hỏi của các anh chị về tất cả à, những lĩnh vực thuộc về rau ăn và các sản phẩm rau ăn thì hôm ừ. nay rất vui là có anh Thành cùng tham gia cùng đội nhóm chúng ta cùng với lại khẩu dung chúng ta à, có những câu hỏi nào đó mà chúng ta cần sự hỗ trợ anh Thành sẽ giúp đỡ để anh chị hiểu sâu và hiểu rõ hơn cũng thông báo với mọi người anh Thành là một trong những cán bộ trong ngành đội về hưu với vị trí là trung tá trung tá và là khen về thì nói chung là ở cái vị trí của anh là nghỉ ngơi thôi các anh chị thấy một điều tuyệt vời là một người cán bộ của ngành quân đội về hưu nghỉ ngơi thôi nhưng khi biết cái rau ăn thì anh say mê và anh làm việc uh, phải nói là chúng ta phải noi gương cách làm việc của anh anh di chuyển khắp nơi từ bắc vào nam và kèm theo đó là anh giúp cho những người con của mình hiểu được giá trị giá trị đâu ăn đó giá trị và lan tỏa giá trị đó và hiện tại như anh vừa nói à, anh thành chức vụ gì rồi anh nói rằng anh là bố của director và sắp sửa là bố của chủ tịch đấy ạ rất tuyệt vời chúc mừng anh lần nữa nhé vâng ạ à, <laughs> anh chúng ta sẽ đặt những câu hỏi để ban tổ chức cũng như là à, em em em thành và tất cả mọi người sẽ giúp cho anh chị thiểu được giá trị rau ăn và những khó khăn chúng ta đang gặp phải trong quá trình lan tỏa cái giá trị rau ăn à, cho mỗi bản thân cũng như các doanh nghiệp cá nhân chúng ta vâng ạ em xin mời nhé chúng ta hãy đặt câu hỏi bằng cách là mở mic hoặc là có thể chat trên phòng zoom của à, của phòng chat ạ vâng ạ ở đây thì có một vài anh chị mới chúng ta hãy à, cứ à, mạnh dạn lên ạ à, tất cả sự thành công chúng ta cần và cũng sự tin tự tin nhất định đúng không ạ sự mạnh dạn tự tin ban đầu chúng ta không biết chúng ta sẽ hỏi câu hỏi nó không sẽ ừ, có thể ngay thời điểm đó chúng ta cảm giác chúng ta là là người ngu ngơ đi nhưng nếu chúng ta không hỏi thì cả cuộc đời chúng ta sẽ là người ngu, ngu mãi đấy à, cho nên là coi coi như chúng ta ngu một lúc vậy thì sau này chúng ta sẽ được giải tỏa rất nhiều điều và tên em Hải cũng vậy khi đến đau ăn thì hỏi rất nhiều điều với với người offline của mình nhưng khi mà hỏi mà vợ lẽ đau rồi thì mọi cái chúng ta sẽ rất là dễ đúng không ạ chúng ta biết rồi chúng ta sẽ làm việc rất là rất là tốt vâng ạ vâng mời các anh chị ạ ở đây thì à, chị Thu Nguyễn thấy chị cũng là một trong những người cũng rất là năng năng lượng có chị có những khó khăn gì không hoặc là có thể giao lưu ở đây thì à, chúng ta phải đặt câu hỏi với bản thân à, anh Thành hoặc bản thân em Hải à, vì sao à, anh Thành là một trong những người có cái, cái, cái thời gian tham gia Roan là rất lâu rồi và anh là người luôn luôn tạo động lực cũng như chia sẻ trong hệ thống Myron thì những anh chị leader đều biết đến anh cả cho nên chúng ta rất may mắn là hôm nay gặp được anh Thành anh sẽ có những cái cả những thông tin rất là thú vị cũng như là cái truyền động lực cho cho hệ thống chúng ta trong đội nhóm à, Myroan trong hệ thống Myroan chúng ta à, anh chị cứ tự nhiên nhé à, có thể à, đặt những câu hỏi với anh Thanh ạ à. vâng để anh Thanh hỗ trợ cảm ơn tất cả anh chị em à, chị à, Phượng Hoàng và anh Tráng có câu hỏi nào với ban tổ chức hoặc với anh Thành không dạ xin mời anh chị nhé dạ anh mở mic lên ạ à. dạ à, em xin chào um, chào à, anh thành ạ à. à, rất à, nhóm à, em thì mới tham gia đây thôi mới tham gia à, cũng được cỡ chừng à, à, 3 tháng trở lại đây và em cũng mới làm đây cũng được cỡ chừng à, một tháng à, và lần đầu tiên em nghe được cái à, cái YouTube của anh thì à, em cảm thấy rất là rất rất là tâm phục khẩu phục những cái lời nói của anh nó à, nó đi sâu vào lòng người và em cũng học hỏi được rất nhiều điều à, bổ ích à, hôm nay thì à, cũng à, à, có duyên được gặp à, anh ở trên à, à, group à, BVN của chúng em thì à, trước hết em cũng à, à, thay mặt à, toàn bộ à, group BVN à, gửi đến anh lời chúc sức khỏe à, và chúc anh à, thành công rất là nhiều thành công và đem lại à, à, nhiều cái giá trị à, cho mọi người à, cùng đón nhận à, về ra quan à, em thì à, có cũng có à, cũng có những cái cái câu hỏi mà giờ không biết hỏi cái gì ta <laughs> cảm ơn chị dạ. em em cũng à, em cũng như mọi người mọi thành viên thì à, nói chung là mới cho nên mới cũng mới tiếp thu và học hỏi thôi cho nên nó có nhiều cái cũng à, à, rất là rất là hạn chế à, ví dụ như những cái câu hỏi mà mà mà mà khách hàng người ta à, từ chối người ta đặt ra cũng nhiều à cái thứ nhất là cứ à, cứ à, cái đó là ảo đó lừa đảo đó à, cái đó là một với cái thứ hai nữa là à, à, cứ, à, bạn cứ làm đi bạn cứ làm đi chừng nào bạn có thu nhập à, rồi bạn mới mời tới tôi chứ còn ha, bạn chưa có thu nhập thì bạn đừng có đừng có nói tới tôi đó em có cũng có những cái à, cái câu hỏi đó em cũng muốn à, à, anh thành à, à, giải đáp à, giúp dùm cho à, bản thân em cũng như là toàn bộ đội nhóm hoặc là những cái à, toàn bộ à, à, anh chị em à, mới vào mới tham gia à, có mặt trong phòng chung à, buổi chiều ngày hôm nay. Dạ em xin cảm ơn nhiều ạ. À. Rồi cảm ơn chị Phùng Hoàng rất nhiều. <laughs> cái này thì uh... Còn vào muộn xin chào Đức Thanh nhá. À, chúc Đức à, ờ, Thanh nhiều vui vẻ. <laughs> cái cái ờ, cái câu mà chị ờ, chị gặp ấy, thì là cái câu mà thứ nhất là người ta phải nói một câu mình thì nói đầu đầu tiên là phải nói này đây nó thuộc về tư duy cái tư duy này là cái tư duy mà nó cố hữu bởi vì nó ăn sâu bám dễ vào cái tư duy của con người phần lớn người Việt Nam chúng ta đặc biệt nhất những người ở nông thôn hoặc là những người ta mà ít được pha chạm tiếp xúc với lại cái kinh doanh chủ yếu là làm công ăn lương thế thì phải xét về cái ờ, cái nền giáo dục chúng ta đấy từ trước đến nay từ cha ông cụ kỵ chúng ta đấy chứ không phải là chỉ có bây giờ đâu tức là gì chúng ta đi học ấy, thì chỉ gieo rắc trong đầu chúng ta có một việc là học cho nó giỏi để mai mốt ra kiếm được một cái nghề có cái lương khá khá một chút đúng không ạ Dạ. À, chứ còn không ai nói bây giờ bảo đi là bởi vì sao cái nền giáo dục của chúng ta mà của thế giới cũng thế là chủ yếu là giáo dục cho chúng ta là những người đi làm thuê gọi là làm công ăn lương có người thì làm thuê cho nhà nước có người thì làm thuê cho tư nhân nhưng lại nhìn chung là làm công ăn lương chứ không ai giáo dục chúng ta trở thành một người làm chủ chủ bản thân chúng ta cho nên là, là khi mà tiếp xúc với cái uh, kiến thức giáo dục tài chính của Robert Kiyosaki ấy, thì người ta nói là thầy đó chủ yếu thầy là thầy giả chứ không phải thầy thật thầy là giả truyền thụ kinh nghiệm trên cơ sở là những cái có sẵn những cái mà được theo cái yêu cầu chứ còn lại không phải là giả, là giáo dục để cho mọi người phát huy cái ờ, cái khả năng tố chất của bản thân thế thì ờ, từ trước đến nay chúng ta đi cơ bản nhất là chỉ nghĩ cái chuyện là kiếm là con đơn bài quanh đi quẩn lại là cái bài là tiết kiệm tức là tích cốc phòng cơ để chờ khi đến mà nông thôn là người bắc gọi là để, để phòng những ngày ra giáp hạt những cái lúc vào đấy còn trong ờ, Sài Gòn thì gặp những lúc gọi là hoạn nạn khó khăn bệnh tật ốm đau đó thì người ta có cái để người ta chi thì có như thế thì ở đây muốn nói là gì khi mà gặp các bạn bè như vậy thì bản thân người ta là làm bằng cái việc những cái việc cũ như vậy rồi hoặc bản thân trong cuộc sống người ta là người ta đã có những cái việc người ta làm cái gì nó mới mới một chút nó lạ một chút nhưng bị mất mất mát rồi à? Đấy. thế thì khi mà đón nhận cái mới thì người ta không muốn nữa. nó giống như người ta đã đang an toàn đang yên ổn trong cái cũ thì người ta bảo ừ thế tôi đủ rồi tôi không muốn có cái gì thêm nó phải thêm xáo trộn để không có được hay không có khi nó lại mất có khi lại không được như cũ thì sao thì cái đó thì mình lại phải có cái cách của mình đúng không ạ thế thì ở đây ví dụ như là hiện nay do thế này Jack Ma thì nói là gì nếu bây giờ mà cho miễn phí thì họ bảo là trò lừa bịp thế mà đầu tư nhỏ này thì nói là không kiếm được tiền mà đầu tư lớn này thì nói là không có tiền đầu tư đúng không ạ thế rồi lĩnh vực mới thì nói là không biết làm chưa có mà thế còn mà mô hình cũ thì nói là là khó đi theo nó khó bán hàng thì nói là không có tự do thế rồi thì làm kinh doanh thì nói là không đủ năng lực vân vân vân nhiều thứ lý do đó thế cho nên là cái câu người ta nói là khi mà chị đi nói với người ta về một cái cơ hội mà người ta chưa hình dung ra thì người ta cho là ảo đúng không đúng không ạ ví dụ như hiện nay bây giờ nói về cái tiền bitcoin ngày xưa là tiền ảo đó thôi mỗi một đồng bitcoin chỉ mua cái bánh mì thôi thế bây giờ mà cái đồng tiền bitcoin thì coi như mỗi một đồng nó hàng tỷ thì bây giờ người ta biết làm được thế còn cái người mà bảo là bạn thành công đi rồi tôi sẽ theo thì những người đấy là những người an phận thủ thường người ta bằng lòng với cuộc sống hiện tại người ta không có gì thì tất cả hai cái đối tượng này đều thuộc về vấn đề tư duy à, tư duy ở đây là tư duy về vấn đề lĩnh vực là gì làm tài kinh tế làm tài chính tư duy về vấn đề thay đổi chất lượng cuộc sống tức là gì bởi vì cái này có một cái câu nói rất hay là gì đến giấc mơ giấc mơ là không đánh thuế thì không mất tiền mà còn chẳng dám mơ nữa mà thì đâu có làm được cái gì đúng không ạ dạ. ờ, đó dạ thế vậy thì là gì cuộc sống chúng ta vẫn này thế nhưng chúng ta đặt ra một câu hỏi rằng chúng ta nỗ lực cố gắng liệu có hơn được nữa không đúng không ạ hay nói khách khác là gì đặt ra vấn đề là tại sao lúc này có rất nhiều người trẻ rất làm mà cái mức độ cái tài chính kinh tế ta rất lên rất lớn thì nó phải có đòn bẩy đúng không chúng ta ai cũng mong muốn chúng ta là có một cái rất là tiền thế nhưng mà giữa chúng ta và cái kết quả đấy thì nó còn phải có được một cái nữa là có cơ hội đúng không ạ có cơ hội thế nhưng thực chất mà nói để tìm kiếm gặp được một cơ hội cơ hội chúng rất nhiều nhưng liệu chúng ta có lắm được nó hay không có duyên để đến nó kịp thời hay không được hỏi vấn đề đúng không ạ nếu như ngày xưa người ta biết là người ta bảo là cái cái mà coi như là cái gì cái cổ phiếu của thằng Zano á, ở Việt Nam mình á bây giờ cứ mua đi 10.000 một cái cổ phiếu đấy thì sau này nó sẽ được một vài năm sau nó lên bây giờ nó là một triệu sáu à một triệu tám trăm sáu mươi nghìn gần hai triệu bạc đúng không ạ thì mà chúng ta có biết đâu nhưng mà Zalo là cái gì Zalo nó chỉ là bảo là nói cái này nó dùng để nói chuyện nó khác hay là bây giờ nói một cách rất đơn giản nhất là ngày xưa thì nói đến cái chuyện người ta bảo có cả cái khối sắt nó bay lên trời có ai tin đâu hay nói khác là gì bảo là người người ở ngoài miền Bắc nói chuyện với người miền Nam mà nói chuyện nhìn thấy nhau này cũng có ai tin đâu và lúc đó nó đã có đâu đúng không ạ thế nhưng khi mà người ta nghĩ rằng người ta tưởng ra thì phát minh ra máy bay thì cả một khối sắt nặng hàng trăm tấn nó bay lên trời rồi thôi rồi có rồi đúng không ạ ngoài ra bây giờ nó còn bay lên được trên cả vũ trụ đến cả cái không gian lớn rồi có hết rồi à, thế rồi thì cái việc điện thoại bây giờ tưởng ra cái ngày xưa bây giờ chúng ta chỉ có điện thoại thôi là muốn gọi được điện thoại thì phải ra đến bưu điện phải chạy ra chỗ trung tâm nhưng bây giờ cứ ngồi ở đâu cũng nói điện thoại được rồi thì những cái đó là những cái mà từ trước cái này người ta có bao giờ nghĩ đến đâu thì bản thân cuộc sống ta đã có thì trong cuộc đời chúng ta thì chưa phải nói được đời, đời khác đúng không ạ trong vòng có được vòng độ hai chục năm trở lại đây nó thay đổi một cách nhanh chóng đặc biệt nhất là công nghệ thông tin thì nó giúp cho con người ta mở mang trí óc rất nhiều và chính những cái đó thì nó giúp cho chúng ta có đòn bẩy để mà có thể gia tăng thu nhập để mà cải thiện chất lượng cuộc sống rất là nhiều thế thì những cái mà cơ hội đó nó đã qua mất rồi thì đến thời đại bây giờ là công nghệ 4.0 đúng không công nghệ 4.0 thì nó là gì nó là sử dụng tất cả những đòn bẩy nó là công nghệ nhưng nó lại là kết nối với nhau liên kết với nhau bằng những trí tuệ nhân tạo đúng không bằng vật vật kết nối bằng in 3D vân vân vân đó là những cái tên của công nghệ 4.0 thế thì đặc biệt nhất là những cái đó là những cái mà chúng ta đều là lạc hậu bởi vì chúng ta đâu có biết làm được đó nói đến trí tuệ nhân tạo thì anh em mình chỉ biết sử dụng mình còn chưa biết thì nó là sao sao thế nhưng mà có một cái cơ hội để giúp chúng ta được cái đó đó là chúng ta kết nối với nhau lại bởi vì trong cái công nghệ 4.0 nó có một cái rất cần nhiều đó là cái big data đúng không ạ chúng ta kết nối với nhau lại nếu như ngày xưa các cụ nhà mình ấy, buôn thúng bán bưng ấy, thì có cái gì là mang đến ngã ba ngã tư bởi nơi đó đi lại đông người hoặc là đến chợ nơi mà cái họp chợ là cái nơi đông người nhất thế nhưng cái thời buổi công nghệ mà là cuộc của cách mạng 4.0 này thì cái việc chỗ đó nó là lỗi thời rồi mà nó là phải gặp nhau trên mạng liên kết với nhau trên mạng đúng không ạ chỉ có nơi đó mới có thể đông người thôi đông nhất được và điển hình nhất là anh Facebook anh đã làm được cái việc đó cách đây hơn chục năm rồi đúng không ạ là anh Facebook anh làm được việc đó bây giờ đến bây giờ là anh rất giàu rồi đó. thế rồi thì những cái anh ví dụ như Zalo anh cũng giúp cho mọi người sử dụng cái tiện ích của anh anh rất nhiều và điển hình gần đây nhất là ông Grab đúng không cũng tận dụng cái cái cộng đồng cái big data ở trên nó là cái gì bằng cái app của anh ta thôi nhưng anh ta cũng kiếm về được tiền tỷ và định, vừa rồi nó coi là lên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ là 40 tỷ đô đúng không ạ thì đó là gì cái big data nó là cái lượng con người ta là kết nối với nhau trên internet mà điển hình nhất là chúng ta đang sử dụng cái điện thoại thông minh liên kết với nhau thì cái ông Johan và ông Jonas ông mới thấy rằng là chỉ có một cách này thôi thì mới liên kết được nhiều người với nhau và khi có nhiều người này rồi thì mới đưa các cái sản phẩm và dịch vụ của đối tác bên thứ ba vào đây kinh doanh thì mới giúp cho cộng đồng mới có được kiếm được tiền mới có thể thoát được nghèo còn nếu không á thì chỉ có một số người nhà đầu tư thôi ví dụ như Facebook giàu như thế nhưng mà chỉ có mắc các cái bớt thôi đúng không ạ bây giờ nó chuẩn bị lên MetaMask rồi à. Đấy, để nó là thế rồi thì ví dụ như là thằng ờ, Zano thì nó chỉ làm về cho một số nhà đầu tư thôi thằng Grab thì nó mặc dù nó nó nó chỉ mang một số đầu tư chứ không mang cho cộng đồng và cái nhân văn nhất của Raw là gì tạo ra được một đám đông nhưng đem lại lợi ích cho cộng đồng bằng cách chia lại 80 phần trăm lợi nhuận đúng không ạ thế thì đây là cái mà chúng ta biết còn ai nhìn thấy điều đó thì họ hoan hỉ tham gia và kết nối với nhau chúng ta đi làm cùng nhau để chúng ta cùng hưởng cái giá trị đó thế còn bây giờ thì không phải là ai cũng người ta cũng thấm rồi có thể độ 10 15 năm nữa thì phần lớn người ta sẽ vào rau ăn nhưng lúc đó thì giá trị của rau ăn lúc đấy nó đem lại cho người ta thì người ta ít rồi mình là những người đi trước là người tiên phong thì mình lúc đó mình đã được hưởng thụ rất là nhiều rồi thế nên là mình đừng có con tùy về băn khoăn đừng có buồn là gì mình tôi không không phải trao cho bạn cái gì nó xấu xa cái gì tội cả tôi muốn trao cho bạn những cái đó thì mình phải hoan hỉ mình thấy thương họ vì là mình đem đến cho họ cơ hội đấy là là cái cơ hội mà để họ có thể thay đổi chất lượng cuộc sống bởi vì họ đến đây là họ tiếp nhận sớm họ đến đây là đội họ được học tập họ được hướng dẫn và đặc biệt nhất nếu như chúng ta đang trong ở cái giai đoạn này thì anh chị các anh chị còn hiểu dung này chúng ta còn đang giúp họ có được thay đổi tư duy để bắt kịp với thời đại chuyển đổi số của chính phủ của nhà nước mà chuyển đổi số ở đây là gì chuyển đổi tất cả những cái vấn đề từ đời sống thực vào đời sống ảo hay nói khác là tất cả những cái vấn đề đây để chuyển vào những cái gì và kỹ thuật số là chúng ta chỉ giao dịch với nhau bằng bằng các cái số máu áo chúng ta đã chuyển đổi hiện nay nhà nước đang bắt buộc làm sao kết thúc năm 2021 thì bộ công an phải làm xong cái căn cước công dân gắn chip để thực chất mà nói là chỉ đưa ra một cái dữ liệu lớn nhất chuẩn nhất về gì? về dân cư đúng không ạ về dân cư đó là nguồn tài nguyên của của đất nước đánh giá được thực trạng đúng không ạ quản lý được chặt chẽ chứ trước đây thống kê với nhau cộng lên cộng xuống dồn dập hết nhưng đến bây giờ làm căn cước công dân gắn chip thì các anh chị thấy này có những người hai ba cái hộ khẩu nhưng chỉ làm được một nơi thôi bởi vì chỉ có một số định danh thôi không hơn không kém và bắt đầu những đứa trẻ sinh ra từ bây giờ là đều có số định danh từ trước đúng không đến khi đủ tuổi làm căn cước công dân thì làm căn cước công dân và mỗi người ta chứ không phải cứ mỗi thời lại thay đổi một cái số và chính những cái đó mới đem lại cái nguồn nợ cho quốc gia rất nhiều bởi vì sao rất nhiều các cơ quan ban ngành toàn thể từ vấn đề kinh tế chính trị xã hội đều phải sử dụng cái big data đó là cái nguồn là cái là cái số cái gọi là dữ liệu về về, về công dân đó, trên toàn quốc để mà hoạch định cái chính sách của mình để mà nghiên cứu để mà đề xuất thì đó là những cái mà chúng ta đang giúp mọi người chính là sử dụng cái điện thoại di động đúng không ạ chúng ta sử dụng điện thoại di động đầu tiên đến rẻ nhất ít nhất thì cũng biết anh cứ mở ra anh anh vào những cái app đó vào những cái app rồi thì nó quen biết những cái app đó anh sử dụng đi đã cái đầu tiên cũng biết là cái đầu tiên là lập gmail đó là một trong những cái cái cái hòm thư điện tử đầu tiên gắn với từng cá nhân rồi chứ còn thực chất mà nói ở ngoài kia có mấy người có bạn để ý đến gmail là cái gì đâu đúng không? thế thì nhà nước chuyển đổi số mà nhân dân không có một kiến thức không có một cái tâm thế đón nhận cái chuyển đổi số thì khi đó mà chúng ta tiêu sử dụng coi là sử dụng coi là đi chi tiêu không có dùng tiền mặt đấy thì lúc đó chúng ta làm thế nào đúng không nhất vừa rồi là cú hích vừa rồi này cái dịch covid hai năm vừa qua là nó đã là một cái cú hích mà giúp cho mọi người cần phải có sự thay đổi thế mà chị đi chia sẻ mà người ta vẫn cứ nói như vậy thì chị phải thương họ thế thì chị ờ, dần dần chị bằng cách là gì gặp gỡ họ trao đổi dần dần đôi khi mình chỉ nói là ô cái này cái này này có cái này hay lắm này bạn hay xem này, anh chị xem đây này Đấy, cái này là mai mốt này là mình sử dụng cái này nó quen thì mai mốt là chuyển đổi số ví dụ đi tiêu tiền không bằng tiền mặt đó, thì phải dùng app à, dùng app rồi thì đăng ký này. thì biết dần dần như vậy họ bảo, ừ cái này cũng hay bắt đầu mới đưa họ dần dần vào trong cái chứ bây giờ mình nói vào vào trong này nó đôi khi họ tưởng là bởi vì họ nghĩ là ảo tưởng chứ họ nghĩ là ảo tưởng chứ nó không phải là ảo tưởng bởi vì thực chất mà nói là gì họ đang cần phải những cái sờ được nắm được ngửi thấy nhưng bây giờ chúng ta đưa cho, cho họ là không nắm được không ấy được chỉ có gì có thể dùng tay vuốt vuốt gõ gõ thì nó ra thôi thế thì bây giờ họ bảo nó ảo thì cái chỗ đó đôi khi là cũng khó có những cái mà chưa thế còn lại những cái tư tưởng mà người ta bảo là anh chị cứ làm đi khi nào anh chị thành công thì tôi theo á thì tốt nhất là cứ nói với người ta là ok tôi chắc chắn sẽ thành công nhưng khi tôi thành công thì bạn không theo tôi nổi Đấy, tôi muốn bạn cùng đi với tôi hãy nói một câu rằng lấy một cái dẫn chứng là nếu như tôi leo núi mà tôi leo lên đỉnh núi thì bạn lúc đó mới vào đi thì bạn ở dưới chân núi chứ đâu có làm gì ở đi cùng với tôi trên đâu trên đỉnh núi được lúc ấy tôi lại sang sang một cái cung đường khác rồi đó còn nếu mà bạn không muốn thì thì cũng bạn cứ bằng lòng một cái cũ và cái như thế còn tôi thì tôi cứ làm theo theo của tôi còn lại thì lúc này là tôi không ấy thì có tôi còn đi tìm và giúp đỡ cho nhiều người khác nữa chứ đừng bận tâm với người ta làm gì và đặc biệt nhất là đi làm cái cái vấn đề này giao ông chia sẻ này là chúng ta không được cảm thấy rằng là buồn hay là cáu hay là giận bởi vì những cái việc đó là việc rất rất rất nhiều rất rất dễ để xảy ra chúng ta chỉ có điều là một là chúng ta hoan hỉ chúng ta thông cảm với họ hay là chúng ta cảm thấy thương họ bởi vì họ chưa đón nhận cái đó họ chưa có đủ duyên đủ phước thì chúng ta có thể bằng cách này thắt từng dần dần thì khi đó thì họ sẽ thay đổi Đấy, khi mà họ thấy cộng đồng rau văn chúng ta làm việc dù rằng anh đã đạt cấp bậc gì hay không nói nhưng tất cả mọi người đến với rau văn có một nhận thức đúng đắn đầy đủ đều hoan hỉ vui vẻ tươi rói rói ở đâu nó chỉ cần thế thôi chứ còn cộng đồng ra ngoài kia gặp là chỗ nào thế đông người nhưng mà mắt mắt na mày ném đúng không nước ngược nước xuôi của đề phòng nhau nhưng riêng vào rau ăn là mọi người hoan hỉ vui vẻ với nhau dù rằng chưa gặp nhau bao giờ nhưng nhìn thấy nhau trong zoom nhưng mà biết đến nhau là rau ăn đã tươi bắt mặt mừng rồi đúng không ạ để cùng giúp nhau hỗ trợ này đấy là một cuộc chỗ nơi người ta đáng sống đó, thì có như là trả lời với chị à, <laughs> chị về cái à, cái ảo với lại cái ở à, cái dạng đề bạn thành công tôi theo thì theo ý của thành nhận thức của thành là như thế em ừ, có thể các anh chị cũng có thể nhận đi khác à, xin à, cảm ơn chị đã đặt câu hỏi À, vâng rất tuyệt vời đúng không ạ chúng ta sẽ tặng cho anh à, thành những bông hoa và những con số chín để biết ơn anh chia sẻ rất là tuyệt vời thực ra với cái câu hỏi của chị à, Phượng Hoàng cũng như là là chỉ có hai câu hỏi đặt ra thì tất cả anh chị em ta đã làm đồ ăn ai cũng gặp phải đúng không ạ nhưng quan trọng là chúng ta cái vấn đề khi cho chia sẻ thì tư duy hỏi ở đâu tư duy họ mới là cái quan trọng chúng ta sẽ giúp cho họ mở tư duy như anh Thành vừa nói à, đó là một cách mà là giúp cho người khác có cơ hội đến với đồ ăn ban đầu thì người ta luôn nằm trong một cái vỏ bọc gì ạ sự an toàn an toàn thôi ạ nhưng đến khi chúng ta cho họ hiểu được cơ hội và mở cho họ một phần tư duy họ sẽ hiểu được và họ cũng tham gia như vậy là giúp cho họ có một cơ hội tuyệt vời rồi đúng không ạ và đau ăn thì như anh thầy vừa nói 10 năm sau các bạn không bao giờ có cơ hội để vào và có đón nhận những giá trị lớn như vậy nữa đâu ạ bởi đau ăn ngày đó giống như Facebook giống như Zalo hoặc là các cái trang mạng xã hội khác chúng ta không có cơ hội đâu nhưng chúng ta là những người tiên phong và tạo một big data thật lớn cho doanh nghiệp của chúng ta và chúng ta được hưởng tất cả những quyền lợi mà rau ăn mang lại thông báo một anh chị một điều lợi nhuận của công ty rau ăn chia lại 80 phần trăm cho cộng đồng chưa có một doanh nghiệp nào trên thế giới làm được điều này đâu các anh chị chúng ta rất là may mắn và nói như anh Thành vừa nói đó là cái duyên và phước đấy ạ vâng cảm ơn câu trả lời chia sẻ cho cái câu trả lời của chị Cộng Hoàng à, bởi anh Thành rất là tuyệt vời đúng không ạ chúng ta biết ơn anh vì những cái kiến thức mà anh đã có và chia sẻ để chúng ta nắm nhiều hơn biết nhiều hơn trong khi chúng ta à, đi lan tỏa giá trị chắc chắn rồi chúng ta sẽ có rất nhiều bài học và rất nhiều cái những câu hỏi tương tự như vậy và đây cũng là một cách để chúng ta tiếp cận với là những người mới à, một cách mà linh hoạt hơn và giúp họ và nắm bắt cơ hội giao ăn à, thật nhiều hơn đặc biệt với thời gian mà đang đại dịch covid thế này thì các anh chị thấy một điều không ạ có phải rằng là người thất nghiệp rất nhiều và xin lỗi ạ để kiếm một công việc làm á, mà bằng tay chân các anh chị ạ một ngày thu nhập khoảng 100 đến 200 ngàn bây giờ cũng khó kiếm nữa không dễ đâu mà chúng ta thu nhập với đồng ăn thì đúng là nó là là vô hạn đúng không ạ bản thân như là bản thân Nam Hải hoặc là nhiều lãnh đạo lớn hơn thu nhập một tháng kiếm từ 20 30 triệu hoặc là nhiều hơn đó là bình thường nhưng chúng ta có mất sức lao động nhiều không ạ chúng ta làm việc hoàn toàn bằng bằng chiếc smartphone với một cái ờ, một cái thời gian chúng ta có thể quyết định được đúng không ạ chúng ta làm bất cứ thời điểm nào đó là điều rất là tuyệt vời mà Rawan mang lại Rawan giúp thay đổi cả thế giới mà đúng không ạ chúng ta là một trong những người à, cùng à, tham gia và chúng ta cùng à, đóng góp một chút công sức mình vào đó mà thôi vâng ạ thì à, này, tiếp sau đây thì mời tất cả những anh chị khác sẽ đặt những câu hỏi hoặc nếu chị Phượng Hoàng và anh Tráng à, còn những câu hỏi nào để ban tổ chức và đặc biệt với những sự à, chia sẻ của anh Thành chúng ta sẽ có một à, những cái góc nhìn tốt hơn góc nhìn à, sáng hơn cũng như là có cơ hội để chúng ta à, đón nhận được những giá trị những kiến thức tuyệt vời từ anh Thành anh chị nhé à, riêng anh à, chị Phượng Hoàng thì em có một cái điều rất là ngưỡng mộ ở chỗ là khi đón nhận cơ tôi có đồ ăn này thì anh chị luôn luôn có mặt tất cả các buổi dung của hệ thống cũng như trong các đội nhóm à, khác trong hệ thống my one đó là điều tuyệt vời cái tinh thần ham học hỏi và luôn luôn đặt câu hỏi để có thể hiểu rõ hơn biết nhiều hơn đó là điều chúng ta nên học tập vâng ạ cảm ơn à, à, tất cả anh chị đã cùng có mặt trong buổi dung hôm nay và chúng ta lại tiếp tục với những câu hỏi để ban tổ chức à, và chúng ta sẽ nhắn đón nhận rất nhiều giá trị từ à, anh Thành ạ à. vâng mời các anh chị nhé À, chị Phương Hoa, ở đây em thấy anh anh à, chị Dũng, anh Dung, anh Dung chị Dũng cũng rất là là là rất tuyệt vời, một trong những à, người anh người chị à, gần như là không vắng mặt buổi dung nào. Anh chị có thể cùng tham gia và đặt câu hỏi à, giao lưu với anh Thành nhá, chị Dung ơi, anh Dũng ơi. Dũng à, có trong phòng dung không ạ? Dạ cho cho em gửi lời cảm ơn anh Thành chút xíu ạ. À. à vâng. Dạ. Dạ, dạ à, cái à, những cái lời chia sẻ vừa rồi của anh Thành thì à, à, em cảm nhận được à, anh là một cái con một người à, rất là có tâm thực sự là như vậy à, cái kiến thức thức của anh á, rất là sâu rộng và đặc biệt anh là một người rất là có tâm luôn luôn cho đi à, những cái lời nói của anh là à, là lúc nào cũng hướng cũng đi vào lòng người và cũng hướng những cái điều thiện để ha, muốn trao đến cho mọi người cùng có một cái cơ hội à, để thoát nghèo và để có cuộc sống à, tốt hơn hạnh phúc hơn à, những cái tâm thái của anh á, là luôn luôn là cho đi cho nên em cảm thấy cũng rất là tâm phục và một lần nữa thì em cũng à, xin gửi lời à, cảm ơn và chúc sức khỏe đến anh ạ dạ xin cảm ơn thật nhiều ạ. rồi cảm ơn chị rất nhiều vâng ạ à. vâng cảm ơn à, những chia sẻ từ tấm lòng từ tái lòng của mình đối với lại là cái sự hỗ trợ của anh Thành vâng em mời chị Dung và anh Dũng nhé à chúng ta sẽ cùng giao lưu với lại anh Thành trong buổi chiều nay ạ à. À, xin chào à, anh Thành, cũng à, xin chào à, sếp Hải và chào à, toàn thể anh chị em có mặt trong à, buổi room hôm nay. Thì trước hết thì à, tôi cũng chân thành à, chúc tất cả à, anh chị em dồi dào sức khỏe trước thềm năm mới. Tuy rằng à, còn khoảng 2 tuần nữa thì chúng ta sẽ đón chào một cái năm mới. Tất cả anh chị em chúng ta đều lên thêm một tuổi nữa thì chúng ta phải xác định ra quan đây là một cái sự nghiệp nghiệp mà chúng ta cần phải phát triển phát triển bản thân phát triển xã hội để đóng góp cùng với, chung tay với nhà nước với đảng để xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta càng ngày càng giàu đẹp hơn thì uh, riêng đối với anh Thành không phải cá nhân anh Thành mà gia đình anh Thành à, tôi cũng à, hôm nay mới được diện kiến với anh nhưng mà từ lâu rồi tôi cũng có nghe tiếng à, anh cho nên là tôi cũng rất là ngưỡng <laughs> mộ dạ, cảm ơn chị à, ông xã tôi thì cũng đã từng ở trong quân đội anh ạ à. dạ. ở nhà tôi thì hồi trước ảnh là Trình nguyện đi Campuchia để xây dựng đất nước thì nói thật với anh á, xưa ra hồi xưa là tôi mỗi tháng là tôi nhận được một cái lá thư động viên của đồng chí võ văn kiệt dạ <laughs> dạ đó thì có thể nói là anh chúng anh em chúng ta chẳng những là hiện nay cùng chí hướng mà có lẽ trước đây anh em mình cũng đã từng chí hướng nhưng mà chưa gặp nhau nhờ ra quan mà anh em mình hôm nay gặp nhau điều điều này hết sức là vinh hạnh anh ạ à. dạ thì à, đối với tôi tôi thì à, với ông xã tôi cũng mới tham gia ra quan đây đôi trước đây thì cũng có à, một người bạn ở cùng một đảng bộ giới thiệu nhưng mà lúc đó thì thật ra tôi với ông xã tôi còn hoài nghi nhiều lắm không có yeah. Dạ. bởi vì nói ảo mà hồi xưa tới dạ. bây giờ là anh em mình nghe nói ảo là nó không có thật với hơn nữa thì ngoài xã hội cũng có nhiều sàn lắm anh có công nhận không nhiều vâng, vàng vâng. lắm lừa đảo nhiều hơn là mang lại cái lợi ích cho cá nhân cũng cho cộng đồng do đó là chúng tôi cũng có hoài nghi nhưng mà đến hôm nay thì ờ, chúng ta cũng được à, chúng tôi cũng được tham gia khoảng 6 tháng yeah. Dạ. thì uh, riêng quan điểm của tôi thì tôi thấy là không không có cái gì tuyệt vời hơn ngoài cái những cái chính sách của công ty ra quan đem lại cho yeah. Dạ. cộng đồng chúng ta hết sức là nhân văn thì cái điều này anh em mình phải cộng lực với nhau để cùng nhau phát triển cùng nhau phát triển sự nghiệp của chúng ta cũng như là đóng góp cho xã hội à, nói nói chung thì hôm nay tôi cũng ờ, xin có một ý kiến đến với anh Thành như thế này tất cả những cái đồng tiền ảo hiện nay trên xã hội cũng như trên thế giới giới thì cũng đang phát triển rất là mạnh rồi thì theo anh như hồi nãy anh cũng phát biểu đó riêng anh thì những cái đồng tóc cờn cũng như là à, đồng tiền bitcoin thời gian vừa qua đã phát triển thì chúng ta cũng đã thấy rõ rồi à, thì nói chung đồng tiền tóc cờn nó là một cái đồng tiền kỹ thuật số nói chung phải không anh vâng đó. thì đối với công ty rau anh chúng ta là sắp tới nữa theo anh thấy là trong dự kiến trong tương lai thì còn phát triển một cái ờ, một cái đồng tiền tóc cần nào nó tốt hơn nữa à, nó tốt hơn nữa để mà chúng ta xây dựng cộng đồng nó dễ hơn nữa chứ còn hiện nay đó như anh cũng biết rồi như qua cái câu hỏi của chị Phượng Hoàng hồi nãy anh cũng thấy rằng tụi tôi cũng gặp rất nhiều rất rất nhiều cái câu hỏi mà người ta nói ôi bà ơi sức nào bà là đáng viên mà bà đi nghe ba cái uh, đồng tiền áo đó rồi kia vân vân các cái tới khi nào bà thành công đi rồi bà nói chuyện đó là <laughs> những những đồng chí của mình đó anh nhá vâng, những vâng, đồng chí vâng. của mình đó. Dạ, đó. Dạ. cho nên là thật ra thì trong đảng bộ trong chi từng chi bộ của từng địa phương bây giờ cũng có nhiều đồng chí đảng viên còn nghèo lắm anh thành ạ à. vâng nhưng người ta chưa có nghe anh em mình đâu người ta vâng. chưa có vâng. nghe về <laughs> về đồng tiền à, kỹ thuật số đâu à, à đúng rồi đó ông xã em nhắc à, là đồng tiền thật kiếm không ra đi ở đâu mà kiếm đồng tiền ảo đó đây, đây em dạ. chỉ có ý kiến vậy nhờ anh phân tích thêm để cho em nắm bắt được cảm ơn anh rất nhiều chúc anh dồi dào dạ. dạ rồi cảm ơn chị dạ. à, trước hết thì à, cũng à, chúc anh anh chị à, sang năm mới 2022 này thật nhiều sức khỏe à, dạ. may mắn với cái tình yêu đâu anh thì anh chị sẽ còn lan tỏa được cho nữa giúp đỡ được nhiều người và làm cho nhiều người thay đổi nói là thay đổi tư duy đấy yeah. Dạ. thế chứ còn này thực chất mà nói thì ờ, cái giai đoạn này ấy, cái giai đoạn này nó nó không phải là nó khó mà giai đoạn này là giai đoạn mà rau ăn đã đã đã coi đã đã đạt được một cái lượng cộng đồng bởi vì cái rau ăn là, là, là, là một đám đông mà thế thì rau ăn mục đích là tạo ra dựng ra một cái đám đông cái big data để tạo nguồn khách hàng cho các doanh nghiệp đúng không ạ mà cung cấp cái giải pháp là nguồn khách hàng thôi thế nhưng ngược lại cái nguồn khách hàng này cái big data này nó không phải chỉ là những người tiêu dùng mà biết những người này là những người còn làm việc marketing tức là gì giới thiệu sản phẩm của các cái loại đối tác thứ ba cho các cho bên ngoài nữa cơ thế nhưng mà giao văn thì mới chỉ mới bắt đầu mới đưa được cái sản phẩm mới gọi là nới đầu tiên của mình ấy, đó là BDSX đó là một cái hành tinh số 9 thế thì đã có cái đồng tiền IT IT có là đồng tiền kỹ thuật số nhưng nó của cái ngành của cái cái cái, cái sản phẩm của mình nó nằm vào đấy là x bất động sản số thế thì theo xu thế của của của của xã hội ấy, thì từ khi bắt đầu cái công nghệ của cái công nghệ lần thứ tư ra đời ấy, mà trong cái cái cái sự phát triển công nghệ thì có cái công nghệ chuỗi khối người ta gọi là blockchain ấy thì bắt đầu xây dựng ra người ta một đồng tiền mã hóa bởi vì thế này ạ nó có nguyên nhân của nó đó là cái đồng tiền mà chúng ta đang cầm nắm được ấy gọi là đồng tiền pháp định ấy. chúng ta đang cầm nắm được cái này thì hiện nay ấy, có rất nhiều các cái khoản là nó hệ lụy nó rất là gây khó khăn ví dụ như trong quá trình thanh khoản ấy, nó sẽ rất nhiều những cái vấn đề chúng ta cần phải thông qua ngân hàng ấy hay là cái này khác là phải có, có, có cái, cái kiểm soát đúng không thế thì họ mong muốn là có một cái đợt đồng tiền mà làm sao mà có thể giao dịch một cách nhanh chóng nhưng nó lại không kiểm soát Anh thì họ mới tức là cái, cái giới những cái nhà nhà khoa học hoặc những nhà công nghệ thì họ nghĩ rất nhiều thứ và họ đưa ra cái đồng tiền gọi đồng tiền đồng tiền này đồng tiền mã hóa hay gọi đồng tiền điện tử kỹ thuật số nó cũng thế thế thì khi đưa bitcoin ra đời ấy, thì lúc đầu tiên người ta chỉ làm nó trong cái là một cái hệ một cái đồng tiền mà nó chỉ ờ, chưa được đón nhận bởi lúc đó nó khơ khai chưa biết bởi vì bitcoin ra vào cái lúc thời điểm 2009 thì lúc đấy là chưa có người ta chưa có khái niệm về tiêu cái đồng tiền bitcoin thì cái đồng tiền nó rất rẻ mà để quảng bá được thì người ta còn tặng cho tức là người ta đào coi nó tặng cho thì mỗi một đồng tiền nó chỉ được tương đương với cái thế nhưng mà khi mà xã hội càng ngày càng phát triển cái yếu tố công nghệ nó đi vào đời sống xã hội càng ngày càng nhiều thì lúc này người ta mới hiểu ra rằng những cái giá trị mà sắp tới này cái xu hướng của cái đồng tiền kỹ thuật số này không phải chỉ có nhưng mà cái này các ngành các lĩnh vực người ta sẽ phát hành những cái đồng tiền riêng của người ta nhưng mà để được nhà nước công nhận để mà nó được quy đổi cho đồng tiền pháp định bởi vì đồng tiền pháp định ngày mai mốt nó cũng là kỹ thuật số ví dụ như Việt Nam ờ, Việt Nam đồng của mình rồi cũng kỹ thuật số ví dụ Trung Quốc chẳng hạn Trung Quốc thì đồng nhân dân tệ nó đã là đồng kỹ thuật số nhà nước Trung, Quốc người ta đã bắt đầu nghiên cứu để làm sao là sau này người ta chỉ đồng tiền là gì mã hóa thế thì quốc gia nào người ta có đồng tiền riêng của người ta rồi như bây giờ hiện nay là đô la Mỹ rồi thì ờ, đô la Hồng Kông đô la Singapore hoặc là ví dụ đồng bảng Anh và đồng tiền euro của đồng tiền Trung Châu ạ thì đó là những đồng tiền quốc gia thế nhưng sắp tới nó còn có những cái đồng tiền của ngành riêng và điển hình nhất mà thời gian vừa qua đó đó là đồng tiền mà chúng ta thường thường ta thấy là gì cái đồng tiền số nó ngành trong ngành game đúng không ạ các cái đồng coi của các của các cái game tức là chỉ có xài ở trong cái game ấy thôi để họ sử dụng họ đổi nhưng mà để anh có đồng tiền đó anh sở hữu đó thì anh phải bỏ cái tiền thật ra để anh mua đúng không ạ để cái quy đổi đó quy đổi ra thì nó có các cái sàn thế thì uh, câu chuyện của, của chị mà nói thì em nói này hiện nay chúng ta mới chỉ có duy nhất cái đồng tiền của chúng ta hiện nay mới có đó là là IT của BNX nhưng sắp tới nên sắp tới thì trong thời gian tới nó thì chúng ta sẽ chắc chắn sẽ có được cái đồng tiền của chúng ta riêng nó là của Mister à, của Mister thì đấy là những cái mà có thể sắp tới còn sắp tới nó còn nhiều và rất nhiều những cái sản phẩm khác đưa vào trong cộng đồng Cloud One à, để họ kinh doanh và để cho cộng đồng Cloud One chúng ta kinh doanh thì nó sẽ còn xuất hiện nhiều cái nữa thế nhưng cái quan trọng nhất chúng ta hiểu về cái nền tảng của rau ăn là khi rau ăn đã tập hợp được hơn 30 triệu thì bắt đầu rau ăn đi lựa chọn và đưa ra những sản phẩm em nói là không phải chỉ có lựa chọn những sản phẩm ở bên ngoài những cái doanh nghiệp đối tác thứ ba mà bản thân trong cộng đồng trong rau ăn để rau ăn là một công ty công nghệ ICT tức là cái cái công ty mà là gọi là là, là đối tác của của rau ăn á công ty mẹ đấy có thể nó gọi công ty mẹ nên này. mà của ông Jonas cũng đã có từ hai mươi mấy năm trước ấy. thì cái impact cloud technology hay ICT đấy nó là một công ty công nghệ cho nên ở đó nó có những đội ngũ lập trình viên rất giỏi đó cho nên là khi mà cái chúng ta biết là cái Blade X cũng vậy thôi Blade X là chỉ hình thành từ tháng 4 năm 2021 trên cơ sở cái cộng đồng của Rao One nó có thế thì mới nói là gì khi Rao One đã có được một số lượng cộng đồng lớn thì là cái nơi để cho những cái ý tưởng được nảy mầm bởi vì họ muốn hay không muốn họ si đưa ra sản phẩm gì á để mà sử dụng cái cái cộng đồng Taiwan này là họ biết chưa rồi chúng ta hiểu là khi x mới hình thành mới đưa ra đó giai đoạn đầu tiên đúng không ạ nó còn bị tắc nghẽn mà nó còn nó còn bị gần gần như là bị bị bị bị, bị sập <laughs> sập cái app mà cho nên là phải làm lại mà đúng không ạ cái giai đoạn đầu chúng ta truy cập vào nó rất khó nhưng bây giờ thì nó tốt rồi thế thì những cái đó mà gọi công nghệ thì nó lại là cái gì nó cần một cộng đồng để mà họ gì để họ xây dựng những cái ý tưởng họ đưa vào cái cộng đồng đó để cộng đồng lan tỏa và sử dụng mà khi đã có cộng đồng khi đã có cái nền tảng sử dụng để mà sử dụng cái sản phẩm của họ thì rất nhiều những cái phát minh sẽ tiếp tục được được ra đời ngoài cái Planeta X sẽ còn có rất nhiều những cái khác nữa mà chúng ta chưa hình dung ra còn ngoài ra còn các cái sản phẩm của đối tác bên thứ ba đưa vào cộng đồng rau ăn nữa thì lúc đó chúng ta mới biết rằng là gì cần phải có cái sự là đam mê táo bạo và chúng ta được trao quyền mà đó thì Rao Văn với gọi là có một cái khẩu hiệu là mở ra cơ hội chúng ta là như vậy thì nói với chị là đấy là rau Văn không những chỉ có được một mà còn sẽ còn rất nhiều những cái đồng tiền kỹ thuật số mà được vận hành trong rau Văn đó bởi vì rau Văn là một cộng đồng với một cái lượng big data cực lớn bây giờ là 40 hơn 42 triệu sắp tới là 50 triệu là 100 triệu và hướng tới hàng tỷ người thì rau ăn sẽ còn phát hành rất rất nhiều những cái đó mà ở bên ngoài kia họ đang mơ ước không có còn lại riêng cái đồng tiền kỹ thuật số cái đồng tiền của điện tử ấy, mà vừa rồi chúng nói là sân sàn hoặc là cái nhiều á thì bởi vì là thực chất chúng ta thiếu kiến thức chúng ta thiếu kiến thức về cái vấn đề tiền đồng điện tử bởi vì sau khi mà sau bitcoin sau ethereum á thì cái cái mà gọi là đồng tiền điện tử ngày xưa đào nó khó nhưng bây giờ là người ta là rất dễ làm và ai cũng có thể phát hành cái đồng tiền của riêng mình cho nên hiện nay bây giờ trên trên uh, trên thế giới nó có khoảng có khoảng cỡ 16.000 nếu như không nhớ nằm hôm vừa rồi thống thống kê là có 16.872 cái đồng tiền điện tử đồng tiền điện tử nhưng có những loại đồng tiền gọi là coi rác có những đồng tiền là còn nó phân biệt ra rất nhiều loại đồng tiền mà không thể nói hết trong cái ghế này là gì là phải chuyên gia ta nói chứ còn thì vừa rồi cũng ờ, đi học nói em chỉ là thứ nhất là đồng tiền tiền ờ, có cái gì cái đồng tiền người ta gọi là là, là đồng tiền nó có nền tảng và đồng tiền không có nền tảng đó thế rồi thì những cái đồng tiền mà đồng tiền mà mà viện nước ra nó gọi là cái coi coi rác ấy, nó không có nó không chạy trên trên mặt trên đâu à, thế thì rất nhiều những cái như thế nhưng mà họ thì còn có còn có nữa các bạn những cái người gọi là những người chuyên môn đi để mà thổi giá giống như kiểu cái gọi là hiện nay nó sân sàn nó gọi đi lùa gà đó thì nó cứ tạo ra như thế không phải nó đưa vào mọi người vào khi mà mọi người vào tham gia mà nó cả đông đông một cái bắt đầu nó nó cho sập sàn cho nên là rất nhiều người uh, phân tích thì nói rằng là gì tất nhiên tất cả những cái sàn những cái dàn nào những đồng đồng tiền nào mà gọi là kỹ thuật số là bên đấy mà khi mà crypto á, mà nó chạy theo cái trả lãi theo ngày này hoặc nó huy động vốn hoặc là MLM á, là tốt nhất không nên tham gia bởi vì lúc đầu thì nó rất là tăng trưởng rất là tốt nhưng chỉ một thời gian sau là rất nó sẽ sập sàn thì thì chính vì rất nhiều người không có kiến thức đó nhưng mong muốn có được cái thấy được cái lợi nhuận nó trước mắt thì là tham gia và sẽ mất rất là nhiều và cái đó là cái mà nếu mà tham gia cái này thì thấy rằng là rất là nhiều đó, thế còn riêng cái cái mà đồng tiền mà đưa vào trong à, rau ăn chúng ta thì chị tin yên tâm một điều rằng là tất cả những đồng tiền đó đã, à, đã được kiểm duyệt đã được kiểm soát và họ đánh giá về cái tiềm năng phát triển nó là cực lớn đó cho nên là cái cái đó là khi đó nó sẽ tăng trưởng rất lớn bởi vì ở rau ăn chúng ta có được hội tụ hội tụ được đầy đủ những người những những người có trình độ đủ tâm đủ tài để mà có thể lựa chọn để đưa những sản phẩm vào cho cộng đồng rau ăn là có chất lượng chứ không phải là cứ đưa ào ào giống như một cái sinh sản bên ngoài mà rau ăn chúng ta xây dựng có một lộ trình từng bước rất là vững chắc Đấy, rất chất lượng cho nên người ta mới cần đầu tiên là phải vào là giáo dục của như thế à, và chúng ta vào trong giao văn thì ngoài cái việc chúng ta xây dựng hệ thống thì chúng ta còn phải có một cái kiến thức tên là tại sao mà cần phải nắm rất bám sát rất sát những cái tuyến trên à, những online của mình để gì để cập nhật kiến thức nếu như chỉ cần nơ nào một thời gian tự nhiên thì chúng ta sẽ sẽ mất đi cái những cái kiến thức cơ bản nhất tức là và càng về sau này thì lại càng phải kiến thức của tự mình là chính trước đây thì chúng ta phải hỗ trợ đồng đội làm giúp đỡ ra rất nhiều nhưng bây giờ có thể không có là ai làm giúp ai được bởi vì nếu bây giờ mà mở cái ví mới tăng mắc hoặc là mở cái mấy cái ví ra mà bảo nhờ lại nắm hộ giữ hộ mấy cái mấy cái mật khẩu ấy, 12 ký tự thế mà mà cứ giữ cho nhau rồi là mất hết <laughs> ví thì mất hết tiền thì không biết làm lần nên là sắp tới này chúng ta phải học dần dần từng bước từng bước một chúng ta phải làm quen bởi vì đó là những cái mà chúng ta cần phải có kiến thức trong tương lai sau này có thế giao dịch tất cả mọi thứ này chúng ta cũng cần phải có được những cái ví mà cái ví chúng ta nó không phải là cái ví thường mà ví là ví điện tử mà ví điện tử thì tính bảo mật nó rất cao nếu mà sơ sẩy thì chúng ta sẽ mất đó cho nên là cái này là cái mà mà, khi chị hỏi thì con cũng thường nói thêm như vậy bởi vì cái đồng tiền của đưa vào trong cái rau ăn chúng ta thì chị yên tâm này không phải một hai ba đâu bởi vì chúng ta có rất nhiều mặt hàng rất nhiều lĩnh vực để kinh doanh trong cộng đồng rau ăn các đối tác thứ ba ta đưa vào người ta chắc chắn người ta sẽ phải đưa ra những cái đồng những cái đồng của của riêng họ bởi vì đó là xu thế đúng không ạ xu thế là ta như vậy tất cả mỗi ngành mỗi nghề ví dụ như là ngành vận tải người ta sẽ có cái đồng tiền riêng của người ta đúng không ạ thế rồi thì tất cả các nhưng mà ngược lại nó chung quy lại là những cái đồng tiền đó khi đã thịnh xây dựng người ta sẽ có nền tảng có hệ sinh thái để đảm bảo cho đồng tiền đó có giá trị và cái tiền đó nó được phù hợp với lại cái các cái tiền pháp định để sau đó người ta sẽ được đổi đúng không ạ ví dụ chúng ta có cái đồng cái sàn Paylan này, rồi thì Bitano ờ, này VDC của Việt Nam chúng ta thì nó có những nó đổi về được Việt Nam tiền Việt Nam đồng chúng ta chứ nếu mà không đổi được thì chúng ta làm sao chúng ta tiêu được đúng không ạ mà nó chỉ là những cái đồng tiền ờ, ờ, ờ, crypto hay là kỹ số thì làm sao chúng ta tiêu được chúng ta phải đổi về cái, cái tiền pháp định chúng ta có giá trị để mà giao dịch ở ở, ở quốc gia chúng ta chứ. thì đây là có cái là một số những cái nó chỉ là sơ sơ cơ bản như vậy để giúp cho chị có hình với anh chị em này chúng ta hình dung rằng là gì hãy tin tưởng một điều rằng với Rawan tất cả những sản phẩm đưa vào đã được lựa chọn đúng không? đã được lựa chọn kiểm định một cách chắc chắn có cái chất lượng có giá trị tiềm năng đối với chúng ta Đấy, chỉ đâu là chỉ có là chúng ta chúng ta là những người biết trước chúng ta là những người nắm trước và chúng ta sẽ là cái người được hưởng lợi trước khi mà cái đồng nó nó được phát hành ra ngoài cộng đồng thế rồi vâng thế quá cảm ơn anh thành vâng cảm ơn anh rất nhiều vì chia sẻ những cái giá trị mà rau ăn mang lại đúng là chúng ta rất là may mắn rất là may mắn để chúng ta có cho một cơ hội một cơ hội đón nhận với rau ăn và như anh Thành chia sẻ là chúng ta là những người tiên phong đầu tiên được đón nhận tất cả những giá trị mà mang rau ăn mang lại đúng không ạ anh chị được đón nhận cơ hội gì ạ Lanet AX một cơ hội mà chúng ta có thể tạo được một cái giá trị về tài chính rất tốt trong vòng 2 đến 3 năm tới giống như là Bitcoin có là tiền điện tử khác vấn đề là chúng ta lại được tiếp cận với tất cả các nền tảng hiện đại nhất của thế giới tiên tiến nhất của thế giới ví dụ nền tảng giáo dục đúng không ạ hay là nền tảng ở à, các cái nền tảng về ví dụ như là giải trí à, meter rồi chúng ta có được mua vé số đúng không ạ mua vé số một cái giải thưởng cực kỳ lớn từ các cái đơn vị đối tác của của Rawan đấy à, đối tác Rawan là những giải thưởng lên cả tiền Việt Nam là ngàn tỷ đồng đúng không ạ ngàn thậm chí cả chục ngàn tỷ đồng rồi chúng ta được đi du lịch chúng ta được đón nhận tất cả những cái, cái kiến thức tốt nhất của thế giới Rawan mang lại chúng ta như anh Thành vừa nói đúng không ạ Rwanda còn có rất rất nhiều đối tác mà tạo được cái giá trị cho cộng đồng chúng ta à, rất rất nhiều giá trị nhưng mà đến ngày hôm nay thì chắc chắn chúng ta từ từ đón nhận nó thôi vâng cảm ơn chia sẻ rất tuyệt vời từ anh Thành và chúng ta sẽ dành một câu hỏi nữa cho anh Thành buổi chiều hôm nay bởi vì những cái giá trị những cái chia sẻ rất là tuyệt vời đúng không ạ anh chị hãy à, người là người đầu tiên có cái cơ hội đặt câu hỏi với anh Thành uh, trong buổi chiều hôm nay nữa là một câu hỏi cuối cùng uh, dành cho anh Thành hỗ trợ ạ vâng cảm ơn anh Thành và mời tất cả anh chị chúng ta nhé dạ vâng và các anh chị chúng ta sẽ tiếp tục giao lưu với anh Thành trong buổi chiều hôm nay ạ à. dạ à, xin chào tôi xin có câu, hỏi à, nhờ à, à, lãnh đạo với lại là Thành là, là chia sẻ hỗ trợ chúng tôi trong cái vấn đề tư vấn với khách hàng ạ à. dạ, dạ vâng em mời anh ạ dạ vâng thì à, tôi có rất là nhiều người là ở tuyến ở miền Bắc nhất là ở tuyến Hòa Bình Bắc Giang thì cũng có thì ờ, khi ờ, tiếp xúc với lại ờ, một số khách hàng ở ngoài đấy đấy thì người ta như thế này tại vì chúng tôi là coi như gia nhập vào thành viên của công ty Caravan là vào sự kiện là 20, sau cái ngày 27 tháng 4 như tôi không nhớ tức là ngày mà chấm dứt không có cái thưởng cái đồng uh, siêu nữa thì uh, khi uh, tiếp xúc với lại uh, quý vị đó đó uh, quý vị đó như thế này hồi đó là quý vị đó bị ờ, như thế nào thì tôi không biết thế nhưng đa phần những vị đó là được những cái gói titanium đấy người ta bỏ tiền ra rất là nhiều và hưởng siêu quanh cũng rất là nhiều và rất là nhiều hệ thống ngoài đó thì bị, bị ờ, bỏ rơi tất nhiên là những offline, cấp trên của họ đi đâu mất tiêu hết rồi họ bị là nói chung là, bị bỏ giữa chợ thì khi tiếp xúc với họ đó họ có một cái ờ, nguyện vọng như thế này lúc đó là ta người ta nói rằng ờ, là bỏ tiền trăm triệu để đổi lấy cái siêu quan thì điều đó là hết sức là đó là mâu thuẫn bởi vì siêu quan của chúng ta là giá trị cực kỳ lớn nhưng để rồi là coi như siêu quan chúng ta sau này đổi ra thành ờ, là cổ phiếu tức là qua cái đi sở hữu là DBN DNB á à quên à, DBN à, thì là à, nhân tiện đây à, chúng tôi là coi như cũng thay mặt quý vị đó là muốn hỏi là lãnh đạo cũng như là sếp thành có thể là giải thích cho chúng tôi giá trị siêu quan lúc đó như thế nào và giá trị của cái DBN hiện nay là thế nào à, và những người đó ta rất mong muốn rằng mau chóng là coi như cái ờ, DBN của chúng ta lên sàn và coi như là lên cái giá để người ta có thể là uh, vững tâm khi tiếp tục là tham gia cùng với công ty caravan đó đó thì là coi như đó là nguyện vọng của đa phần những cái vị mà trước đây là bị uh, như vậy đấy là kinh hết ạ à. vâng cảm ơn anh ừ. Ờ, cái này thì ờ, thời gian vừa qua là, là có không chỉ ở ngoài Bắc mà trong này cũng rất nhiều rất nhiều ở cái chỗ là là bởi vì chúng ta biết đấy là rau ăn phát triển cái đoạn đầu á nếu mà tính ra là đến ngày 31 tháng 3 năm 2021 là rau ăn dừng cái việc là tặng cho cái phần thưởng cái thực chất cái ra cái siêu ăn nó là phần thưởng của rau ăn chứ không ai gọi là cổ phiếu khi mà ta nói là tặng cổ phiếu cổ phần bởi vì chẳng qua là gì trong khi mà rau ăn tặng là cái siêu ăn này á thì cứ 3 tháng rau ăn dành 40 phần trăm cái lợi nhuận mà rau ăn thu được ấy, là rau ăn chia cho những người nắm giữ cái C1 thì chúng ta cứ gọi nôm na nó là cổ cổ phần cổ phiếu nội bộ cổ phần nội bộ cái thực chất từ trước nay vẫn là cái tên gọi của nó là phần thưởng rau ăn đó thế thì ờ, trước đây thì ờ, nó tặng giống như bây giờ chúng ta được tặng cái điểm trung thành thôi còn điểm trung thành thì sau này chúng ta sẽ lấy cái điểm trung thành chúng ta mua à, những cái uh, sản phẩm ở trong C store đó thì nó cũng giống như nó là điểm thôi không khác gì chúng ta là đi ra ngoài siêu thị điện máy hay là thế giới di động chúng ta mua hàng ấy, thì bao giờ là dưới đây các em nó cũng hỏi số điện thoại thế xong đó nó ghi chúng ta cho ta một cái mã số và nó tính điểm vào nó thế lần sau chúng ta ra mua thì nó bảo chú ơi cô chú mua cái này giá cái này tiền cô chú được, được ờ, khuyến mãi được giảm gần này đấy. thế thì cái phần thưởng của các cái doanh nghiệp nó như vậy nhưng riêng với lại rau ăn thì rau ăn tặng thưởng chúng ta những cái điểm này là để gì chúng ta tích lũy đúng không ạ tích lũy và đến thời điểm ngày mùng 7 tháng 4 đầu tiên là nói là 31 tháng 3 sau đó thì đến ngày mùng 7 tháng 4 về lễ phục sinh thì cho thêm một tuần thì chính thức là kết thúc không còn tặng siêu ăn nữa và cái đến tháng 9 vừa rồi á là sau khi công ty đã bắt đầu là là là hoàn thiện cái việc là chuyển giao toàn bộ cái số siêu 1 này cho công ty DBN đấy, là của Anh Quốc thì với cái mức là 100 C1 này thành một cổ phiếu của DBN thế thì DBN thì nó lại là chỉ có riêng của Anh Quốc thôi là nó có cái một cái mô hình là người ta cho phép các cái doanh nghiệp tiếp nhận những cái phần thưởng hoặc là cái gì đó của một khác để thành có trở thành một, có một cổ phiếu để có hoán đổi thành cổ phiếu đó để mà họ có thể làm thủ tục hoặc đến lên sàn thế thì rau ăn chúng ta đã bàn giao C1 của các thành viên đấy cho công ty DBN theo các cái mã số nhưng đồng thời cũng bàn giao 40 phần trăm cái lợi nhuận có được đưa sang bên đó để sau này cái đó sẽ được chi trả vào cái, cái cổ tức cho cho cho cái cho cái siêu ăn này và có tuyên bố rằng là 50 phần trăm cái thu được lợi nhuận của cái ví multi wallet hiện nay multi wallet đã được hoàn thành và đang hiện nay đang hoạt động ở Anh Quốc chứ hiện nay chưa có đưa phát hành ra toàn cầu đấy các anh chị thấy gì không ạ đã thông báo là multi wallet chúng ta đã có đã phát hành nhưng mà nó đang chạy đang mới chạy thử là ở Anh Quốc chứ còn các nơi khác chưa có có sử dụng được thế thì khi mà công ty tuyên bố chúng ta từ tháng tháng 7 đúng không ạ là gì khi mà chúng ta chuyển đổi sang DBN ấy, thì rau ăn sẽ gì dành 50 phần trăm lợi kiếm được từ cái ví mua tiền hết để gì trả về cho phần thưởng của rau ăn à, của của siêu ăn chúng ta mà đã chuyển sang cổ phiếu của DBN thế thì bây giờ là chúng ta mới chính thức là gì 100 siêu ăn đổi thành một một cổ phiếu của DBN thế nhưng cái này khi bắt đầu công rau ăn hoàn trả cho à, tức là đưa sang chuyển giao cho thằng cho DBN ấy, toàn bộ cái siêu ăn và các cái siêu ăn này bị gắn với đó là gắn các cái tài khoản đúng không ạ à, cái tài khoản của các thành viên của rau ăn ấy. thế thì vừa rồi thay vừa qua theo như thông tin ấy, thì hiện nay là cái công giai đoạn chúng ta là đang được đến ngày mùng 4 tháng 1 đúng không ạ thì mới chính thức coi là là khép lại cái việc chuyển đổi cổ phiếu sang DVN bởi vì có rất nhiều những cái đang trục chặt trục chặt cái thứ nhất là một số các tài khoản trước đây là anh thay đổi Gmail cũng có thể có một số ngay ngày xưa ngày trước đây ấy, là khi mà chuyển đổi cho nhau là ngày rồi có đến khi mà thay đổi cái sang bên bên bên DVN các anh thay đổi Gmail thế nên nó không mà trong cái thời đại công nghệ số này thì cái quan trọng nhất là cái quan trọng là Gmail bởi vì Gmail nó là một hòm thư điện tử nó giống như cái quyển cái số nhà chúng ta cái địa chỉ chúng ta đấy là chúng ta ở đâu tạm trú hay thường trú nhưng ngược lại chúng ta phải có cái địa chỉ cụ thể thì lúc này mới thông tin và viết thư và cái gì nó mới đến được đúng không ạ trao đổi với nhau nó là như thế thế thì cái cái cái thì rất nhiều anh coi là cái lúc đầu thì cái gmail khác bây giờ là gmail khác cho nên là công ty nó gia hạn rồi thường xuyên lúc đầu tiên là hình như là 20 22 tháng 12 đó. sau đó thì lại lùi lại đến 20 tháng 1 bây giờ thì nghe nói bây giờ thì thông báo là đến mùng 4 tháng 1 tháng 2 lại ra thêm hai tuần nữa thế thì để cho mọi người là có thời gian chuyển đổi đấy, cái C1 sang cổ phiếu và KYC e KYC e tức là tính chất xác thực danh tính cá nhân của chúng ta xác thực chủ quyền đấy và chúng ta không KYC e xong thì coi như chúng ta không có chủ quyền thì chúng ta sẽ không được sử dụng không được lấy cái đó đấy thì đấy nói về với anh là về cái xe còn lại thì cái lộ trình lên sàn hiện nay chưa được thông báo nhưng mà chắc chắn rằng là lộ trình lên sàn thế còn theo như thông tin ờ, mà gọi là thông tin hở một chút ấy, thì vừa rồi ấy à, đi sau khi Dubai về thì Hoàng Huy có nói là nghe thấy các úp nai các lãnh đạo lớn nói là sắp tới này là DBN lên sàn thì dự kiến là một cổ phiếu cổ phần này nó khoảng cỡ 140 năm euro hay là đô la gì đó nhưng mà chưa có cái thông báo chính thức bởi vì khi thông báo chính thức thì người ta sẽ có thông báo từ DBN cái này thì các anh các chị chúng ta cũng chờ thôi chứ còn nghe thì nó không biết thế nào cả chúng ta chỉ biết rằng là tất cả những cái siêu ăn chúng ta được chuyển đổi sang cái công ty của Anh Quốc đấy và nó chuyển thành cổ phiếu cái cổ phiếu này chúng ta sau khi nó ổn định nó được đấy là thì chúng ta còn được phần 40 phần trăm cái cái lợi nhuận từ C1 à từ rau ăn đưa sang cho cái công ty này để chuyển đổi thức đoàn ra này và khi mà mua multi wallet chúng ta chúng ta còn được 50 phần trăm nữa mà cái này là cái thông báo của công ty chứ không phải không phải là mình nha đúng không ạ trong thời gian vừa qua thì đấy là cái mà mà mà anh hỏi thì em muốn nói vậy chứ còn bây giờ mà hỏi là bao giờ nó lên thì cái này cũng khó chưa có thông tin chính thức thì không dám trả lời các anh cái, cái đó đúng không ạ thế còn lại thì hiện nay cứ 100 C1 100 C1 thì được một cổ một cổ phiếu của DBN đó là chúng ta sẽ chuyển đổi như vậy nếu anh chị nào chuyển đổi chưa đủ chưa thì chúng ta biết thư lên trên DBN để người ta có bởi vì biết là một số anh chị ấy, là khi công ty chuyển sang bên kia thì cái meter của anh chị mua năm 2020 ấy, là có những anh chị là chưa về hết thế mãi về sau này đến tháng 8 tháng 9 là mới về mới về đủ thì về thì lúc cái số lượng mà đưa sang DBN là nó nó thiếu đấy khi đó là là dbn là người chỉ, chỉ trả được cho chúng ta là những cái lúc ban đầu ghi nhận thôi thì chúng ta viết thư sang để đưa cho họ và chụp cái ảnh của chúng ta là từ cái phần thưởng của chúng ta ở bên C, C, C1 ấy, C1 của chúng ta ở bên cái tài khoản rao ăn và cái phần thưởng chúng ta cái cái cổ phiếu chúng ta nhận được ở DBN hai cái nó so sánh chúng ta gửi cho họ để để làm cái cái bằng chứng mà để họ có thể họ sẽ giả soát được kiểm tra lại với chúng ta và Dũng rất may là do là DBN người ta vẫn nói là họ sẽ thay đổi họ sẽ chuyển đổi tất cả những cái phần cái cái C C1 của chúng ta sang cổ phiếu để đảm bảo quyền lợi chúng ta và tất cả mọi người đều có thể nhận được cái quyền lợi của mình đấy là cái mình yên tâm thế còn lại mà anh chia sẻ với cho em về cái nói về cái hỏi về cái việc là vừa rồi ở ngoài kia là một số họ là bỏ tiền ra để mua thêm những cái titan hoặc này khác để mà hưởng C1 đấy thì bởi vì trước thời gian đó người ta có một cái là khi có 10 năm F1 là titan thì chúng ta được hưởng một ngày là 1120 năm C1 đúng không ta nhận này đấy hàng tuần nhé mỗi tuần chúng ta nhận được về là 1120 năm C1 đó. chính vì vậy mà gì rất nhiều các anh chị là bỏ tiền hoặc này khác là để làm sao đủ cho mình có 10 năm F1 là titan và các cái titan này thì nhận về cũng tương đối là là, là nhiều siêu ăn đúng không ạ thế thì những cái này là cái mà do là cái việc ta làm là làm sai thôi làm đầu cơ đâu bởi vì công ty quy định là mỗi một người chỉ có đứng được một cái tài khoản chỉ có một Jerusalem thôi đúng không ạ thế nhưng mà chỉ có Việt Nam ta mới biến tướng vậy thôi để được bắt đầu mới lập tài khoản khống và cá biệt là có những anh chị có thể bỏ rất là nhiều ra để mà càng để mà cân nhánh để mà lên cấp bậc dẫn đến tình trạng là hiện nay nếu mà khi là khi mà chuyển đổi sang DBN là một và vừa được KBC là rất nhiều các anh các chị là có những tài khoản không mượn được không mượn được chứng minh thư và không ấy là để KBC điều đó là cái thực tế mà chỉ có thời gian cái thời gian trước là nó là, là như vậy thế thì cái này nó còn là đầu cơ nhiều anh chị là có những đầu cơ sau vào đây mình đi làm xong rồi chia sẻ cho người khác người mới tham đương nhưng người ta Nam này không có làm như thế chứ còn chứ còn thực chất mà nói nếu mà hiện nay ấy, rau ăn ấy, chúng ta mong người ta như Minh Vũ nói chúng ta này chúng ta hãy cứ làm thật tâm đòi hỏi anh chị em chúng ta phải làm sao là phải học phải hiểu rồi chúng ta mới làm mà nó có mới hành đấy và để thành công thì các anh các chị chỉ cần làm đúng ba điều nó làm đúng làm đủ làm đều mỗi một tháng chúng ta tìm ra được hai người hai người này là hai người phù hợp hai người này hiểu nó cũng chịu khó học hành và hiểu với một mới hành làm đúng cứ chia sẻ lan tỏa mỗi một tháng cho hai người thôi sau đó là hai người đó lại cũng lại chúng ta cũng giúp cho hai người đó cũng lại hiểu làm như thế thôi không cần phải vội vàng trước đây thì bảo 98 ngày nên director director đấy thế nhưng để làm được điều đó thì là một điều tuyệt vời đúng không ạ làm phải rất quyết liệt làm phải coi ấy nhưng ngược lại mà làm được điều đó thì nếu như không hiểu nếu như không hiểu đúng không làm đúng thì dù rằng nên đa một sao hai sao vẫn gãy hệ thống vẫn ngủ hoặc hệ thống vẫn bỏ đi chỗ khác bởi vì thực chất mà nói nếu như vào đây chúng ta chỉ xăm chăm kiếm tiền thì rất khó mà vào đây chúng ta phải hiểu là chúng ta phải đi xây dựng hệ thống chúng ta là phải chia sẻ làm cùng nhau bởi vì chúng ta hiểu là cái giá trị của rau ăn mang lại cho chúng ta không phải là chỉ có cái cái đồng cái cái lương lương theo ba hai mốt cấp bậc mà chúng ta cái giá trị là từ cái từ cái rau ăn này chúng ta có rất nhiều cơ hội để chúng ta mà cho nên cái rau ăn mới có một cái cái câu khẩu hiệu là mở ra cơ hội này cho nên mở ra rất nhiều cơ hội chúng ta kiếm tiền ở trên, trên rất nhiều cái, cái cái thứ chứ không phải chỉ có mỗi một trăm trăm của đó cho nên là gì rất nhiều các anh các chị là làm làm sai bởi vì sao là đi chia sẻ nói người khác mong muốn người ta vào nhưng người ta chưa hiểu chưa hiểu gì cả những cái dục bảo người ta vào thì đến khi ta vào rồi một thời gian người ta hiểu không không đúng hoặc hiểu sai nào và rất nhiều cái đó thế cho nên là cái quan trọng nhất là chúng ta vẫn cứ phải là gì thực hiện đúng ba bước làm bạn sau đó bàn rồi chúng ta mới bán bán ở đây là chúng ta bán cho họ cái giá trị của rau ăn bán cho họ cái giải pháp để thay đổi chất lượng cuộc sống và bán cho họ cái tư duy đúng không làm giàu một cách bền vững chứ không phải bởi vì chúng ta xây dựng hệ thống mà hệ thống chúng ta mà chúng lên xong cứ được một vài trăm người trong lại gãy không ai làm cả thì chúng ta lại xây dựng từ đầu thì cũng rất đó cho nên đây là cái mà mà muốn ờ, muốn trao đổi với anh như thế à, rất cảm ơn anh anh ơi, Hải không vâng, cảm ơn anh Thành rất nhiều ạ vâng những chia sẻ rất tuyệt vời đúng không ạ mà ở đây chúng ta khi chia sẻ rau ăn là chia sẻ giá trị chứ không phải chúng ta đang theo một cái hình thức là muốn đạt được những cái mong muốn về về về vật chất hay là về cá nhân của mình mục đích của mình thì diễn ra ở cái câu chuyện của anh Dũng và hỏi anh Thành hôm nay á thì câu hỏi của anh à, Thành anh trả lời rất là tuyệt vời rất là sắc đáng bởi vì sao con người ta hướng về về cái cái cái cái, cái, cái mục đích của bản thân dẫn đến là nhiều anh chị vào đây tham gia thì nói rằng là bạn vào đây bạn tham gia đi hồi đó cái đợt siêu ăn là cái điểm mà không đi tặng thôi thì người ta cứ nói phóng đại đây là cổ phần thực ra là không phải cổ phần hiện tại thời điểm này mới là cổ phần đúng không anh Thành thời điểm này người ta mới chính thức chuyển từ cái điểm siêu ăn đó sang một đối tác công ty DBN và trở thành cổ phần công ty DBN như vậy mới được nói là cổ phần nhưng bởi vì những cái câu chuyện mà họ mong muốn theo một mục đích cá nhân nào đó dẫn đến mọi người vào đây để hưởng các quyền lợi chỉ có Việt Nam chúng ta mới làm điều này thôi thế giới chúng ta không làm như vậy vâng à, cảm ơn à, cái câu trả lời của anh Thành rất là tuyệt vời và à, chúng ta à, sẽ còn một câu hỏi nữa à, với bạn Trương Hương à, mời bạn sẽ đặt câu hỏi để anh Thành có thể cùng giao lưu chúng ta vào buổi chiều hôm nay. Cảm ơn à, em. Yeah. Dạ. Dạ vâng ạ, em à, chào anh Hải cũng như chào à, lãnh đạo chú Thành ạ. Vâng thì À, theo cháu được biết thì rau ăn là có tính pháp lý trên toàn cầu à, và ở đây thì đang có một câu hỏi của một chị ở trên khung chat là chị hỏi là à, tính pháp lý của rau ăn là, câu hỏi thứ nhất à, câu thứ hai là anh chị em nhân viên à, công nhân viên nhà nước thì có tham gia ra quan được không ạ dạ vâng à, xin à, cảm ơn chú cũng như là nhờ chú giải đáp câu hỏi này giúp cho cháu cũng như là anh chị em trong phòng zoom buổi chiều ngày hôm nay ạ dạ rồi vâng. ok rất cảm ơn hương cái câu dạ. hỏi này thì uh, trong thời gian vừa qua thì là hỏi rất nhiều thế nhưng có quan trọng cái quan trọng nhất là phải hiểu đây này có giấy phép hay không có giấy phép đúng không ạ nhưng mà thấy quan trọng nhất là nó nó nó nó, nó phù hợp bởi vì thế này có rất nhiều công ty ở Việt Nam có giấy phép đàng hoàng có trụ sở đàng hoàng có như là làm ăn rất là hoành tráng thì sau vài vài vài ba tháng xong cái họ họ phá sập họ phá sản họ bị điều tra rằng là công công ty lừa đảo đúng không cái đó là có thế ta thì không nặng nề giấy phép nhưng mà riêng về câu này thì nói phải hỏi giấy phép về thế này bởi vì rau ăn là một công ty mạng trực tuyến nhé là một công ty mạng mà công ty mạng thì họ đóng trụ sở ở đâu thì họ có giấy phép ở đó và ở đâu có cái mạng hoạt động thì công ty có được điều kiện hoạt động chỉ có nhà họ không được hoạt động ở những quốc gia mà họ cấm ta lấy ví dụ uh, như Facebook nó là một công ty mạng đúng không nó một mạng xã hội đó nhưng ngược lại Trung Quốc không cho hoạt động thì ở Trung Quốc không có họ chạy đúng không ạ thế là nhưng mà ngược lại Facebook thì nó phải có giấy phép nó hoạt động ở Mỹ thì nó là nó Mỹ thì chúng ta phải nói là thế riêng rau ăn thì rau ăn là có trụ sở ở Madrid Tây Ban Nha thấy chưa là một công ty mạng viễn ở chỗ đó nhưng rau ăn lại có 8 cái trụ sở trên 7 quốc gia thì hiện nay là rau ăn ở đóng trụ sở ở đâu thì rau ăn có giấy phép xin giấy phép ở đó để hoạt động hoạt động của cái cái cái cái cái, cái gọi là cái văn phòng của nó đó đúng không ạ thế thì sắp tới này hiện nay là Rao Văn sắp tới chuẩn bị mở được một tiếp tục một cái phòng ở Singapore thì Rao Văn chứ còn nếu mà làm như trong công ty truyền thống anh là có cái sản phẩm anh mang về đấy thì anh còn phải xin rất nhiều các loại giấy phép rồi anh có trụ sở anh nó như nào đó nhưng mà ngược lại công ty mạng thì người ta không cần thế thế thì ví dụ như Rao Văn chúng ta không có văn phòng ở Việt Nam đấy phải nói rõ nguyên là chưa có văn phòng ở Việt Nam đó, chứ không phải là nó gọi là là, là, là nhưng mà đến khi nào cần thiết ở Việt Nam mà cái số lượng thành viên tham gia đủ mà cần phải có đấy thì công ty sẽ có thể mở văn phòng Việt Nam và khi đó thì công ty sẽ có bộ phận pháp lý các cái bộ phận ấy sẽ làm việc với là các cái cơ quan ấy của Việt Nam để chúng ta có điều kiện chúng ta mở văn phòng còn hiện tại ấy, thì rau chưa chưa mở văn phòng bởi vì không cần phải văn phòng khi công ty mạng ấy người ta chỉ có mở văn phòng ở những những cái nơi nào đó cần phải có phải mở thì người ta mới phép để hỗ trợ cho các thành viên đúng không ạ giải quyết không thì rau quan chúng ta là hiện nay là có trụ sở chính có mã số thuế đúng không mã số doanh nghiệp đầy đủ ở Madrid Tây Ban Nha anh chị em nào có không thế còn lại văn phòng chúng ta thì vừa rồi đấy không thể ở Dubai đấy ở văn phòng của Dubai thế còn thực chất trước đây thì rau quan chúng ta đã có văn phòng ở Dubai các tiểu vương quốc Ả Rập thành lập chính thức là lấy cái công ty của chúng ta là ở ở Dubai nhưng khi thời gian đầu hoạt động nó nó còn có rất nhiều những tính chất pháp lý để phù hợp với luật pháp quốc tế thì đưa về thuộc công ty mẹ đó là công ty ICT đấy, Impact Cloud Technology ở Tây Ban Nha nói sau đó thì sau này chúng ta mới mở rộng văn phòng các thứ mở như văn phòng thì có về thủy ở thủy điển rồi thì ở anh rồi Tân là, là ở tây nhạc còn ở khu vực châu á thái bình dương ta trước đây thì có một cái văn phòng nó nhỏ nhỏ ở philippines mà trước đó thì cái ủy ban chứng khoán của philippines đã ra một cái thông cáo là những ai chia sẻ về rau ăn có thể bị phạt tù đó. và lúc đó thì người ta bây giờ nhưng mà khi đó chúng ta cái, cái văn phòng chúng ta ở ở Philippines ấy viết công văn gửi cho ủy ban chứng khoán của Philippines thì đến bây giờ Philippines trở thành một nước có cái, cái lượng người mà tham gia về rau ăn ấy, là đông gần như đông nhất Đông Nam Á và người ta còn đang khuyến khích người dân là tham gia rau ăn đó tức là khi người ta hiểu rõ rau ăn từ rau ăn viết thư viết công văn viết gửi ghi rõ rất cụ thể về giấy phép về tôn chỉ mục đích hoạt động và về mục tiêu hoạt động người ta sẽ về người ta sẽ sẽ, sẽ chứng thực được đó thế còn ví dụ không có giấy phép ở Việt Nam nhưng rau ăn không được hoạt động một chỗ lĩnh vực ở Việt Nam đấy là cái gì em biết không sổ số ở à, cái, cái, cái cờ bạc đúng không đó. cờ bạc đấy là casino à? đúng rồi casino. tức là casino dạ. thì cái đó là không được được phép hoạt động Việt Nam Việt Nam cấm cái đó là không có cho nên khi chúng ta mở ra cho ra chúng ta nhập vào đó thì người ta nói ngay là rất tiếc lúc này chưa có được phép hoạt động ở quốc gia của bạn cho nên bạn chưa thể đăng ký nhưng ở nước ngoài người ta cho thoải mái bởi vì đó là một cái giải trí cuối tuần là vợ chồng con cái là dành ra được khoảng một vài trăm ờ, euro hay một vài trăm đô la là để anh đến nó giải trí nhiều khi cũng thắng nhiều khi cũng thua nhưng nó chỉ là giải trí thôi đó thì bởi vì người ta cá cược mà đua gì người ta cũng cá đua đua xe xe ô tô đã cũng cá phải có đua chó đua mèo người ta cũng cá cá cược hết thì đó là vui đấy đá bóng là gì? người ta, tức là người ta cứ có cái cá cược người ta công khai chứ không phải là giống như Việt Nam mình Việt Nam mình thì vừa rồi mới chỉ đang có ý định là khác đây thôi nhưng mà đó thì đấy ý muốn nói ở đây là gì cái văn phòng chúng ta không cần phải có có văn phòng ở đây cho hoạt động được bởi vì một công ty mạng thì người ta chỉ cần có giấy phép ở những nơi người ta đặt văn phòng trụ sở thế còn lại các quốc gia khác thì ở đâu có cho phép các cái mạng hoạt động thì nó là hoạt động đó chứ nếu đó là trực tuyến chứ nếu không có nó trở thành một công ty làm gì truyền thống bắt đâu đó, cho nên cái đó này phải hiểu như vậy chứ không có bắt là cứ mỗi một nước một quốc gia là mà lại, lại tổ chức một cái văn phòng thì rau văn không bao giờ phát triển nhanh như thế này được đó bởi vì cái công ty mạng trực tuyến này ấy, một là, là chi phí thấp chi phí thấp đơn giản nhưng mà lan tỏa rất nhanh kết nối rất là nó không giới hạn về mặt thời gian và không gian chứ nếu không có thì nó rất là khó cho nên phải hiểu như thế thì chúng ta mới thống nhất với nhau được còn nếu không hiểu như thế mà cứ cứ phải có giấy phép cứ phải có lại kia thế thì hỏi một câu nào một loạt các cái giấy phép ở Việt Nam mình thôi các bao nhiêu công ty đây có giấy phép đây nhưng có công ty nào được tồn tại không một thời gian sau là người dân lại đến kiện là vì mất hết tiền không đúng không ạ có giấy phép đàng hoàng có trụ sở rất hoành tráng đấy nhiều khi còn mời hết ông to bà lớn này khác đến để để ngồi dự để hoành tráng để đấy này làm uy tín nhưng mà sau một thời gian là họ còn vận hành được bởi sao bản thân ý tưởng ban đầu của họ là rất tốt có thể họ nghĩ như vậy nhưng họ không đủ lực họ không đủ khả năng để mà dẫn dắt cho nên lúc đầu nó nhỏ thì còn được nhưng khi về sau nó nó lớn thì họ không đủ khả năng để họ mà đương đầu họ dẫn dắt được nữa cho nên dẫn đến thì nó lộ đổ bể Đấy. nhưng với rau ăn thì lại khác hoàn toàn rau ăn thì từng bước đi có lộ trình nhé có lộ trình có lãnh đạo đàng hoàng à, bởi vì rau ăn là một công ty công nghệ có bề dày cái kiến thức của những cái người đi đầu những người dẫn dắt ví dụ như Jonas Johan rồi một loạt những cái đội ngũ lãnh đạo của Taiwan là đã có bề dày kinh nghiệm ít nhất là cũng khoảng cỡ mười mấy hai mươi năm đúng không khoảng hai năm năm dẫn dắt các công ty công nghệ Đấy. và đặc biệt nhất là Taiwan tập hợp được những người có trình độ trí tuệ ở cái ảnh tầm ảnh hưởng toàn cầu chứ không phải là chỉ một quốc gia nữa cho nên là gì Taiwan đã hướng tới mà là hàng tỷ người nữa mà chứ không phải là ít một có vài một người nữa cho nên là tính vì thế nên là Taiwan sẽ còn có rất nhiều những cái mà chúng ta còn chưa hình dung ra thế này các bạn à, cứ hỏi là về những vấn đề giấy phép rồi thì vấn đề này khác thì cái đó là thực sự một câu là là cái những cái đó là rất rất khó có thể để với thống nhất với nhau được nhưng chúng ta hiểu với nhau rằng nhận thức với nhau rằng các công ty công nghệ đúng không khi mà họ đến đưa đến sản phẩm đến việt đến đến các quốc gia thì họ đều phải nghiên cứu về luật pháp của nước đó ví dụ như Trung Quốc người ta không cho Facebook vào người ta mở lập riêng của họ một cái cái trang của họ đúng không? người Việt Nam chúng ta đang xài các sản phẩm của nước ngoài thôi ví dụ như chúng ta grab thì có phải của việt nam đâu nhưng khi họ đóng gói họ đưa sang việt nam chúng ta đây thì chúng ta cũng có xài mà nộp tiền về trả về cho malaysia công ty mẹ nó làm đó đúng không ạ thế còn chỉ khi nào họ đưa vào việt nam họ làm văn phòng đấy thôi còn không có thì họ thế vì chúng ta xài facebook hàng năm chúng ta phải chảy về cho facebook hàng nghìn tỷ chứ nhưng mà chúng ta làm được việt nam mình có văn phòng của facebook ở đây không đúng không làm gì có google làm gì có đó cho nên đôi khi chúng ta cứ cứ đặt nặng cái vấn đề nhưng mà phải hiểu câu này những công ty đó là những công ty công nghệ nó là công ty mạng thì ở đâu có mạng lưới ở đâu có internet là ở đó nó có được hoạt động thế còn lại thì cơ quan an ninh chúng ta tôi đang đặt ra những bức tường những cái gì mà nó không cho phép mà chỉ vào là chúng ta chặn ngay đó. thế chứ nếu không làm sao mà rau ăn đi vào Việt Nam mà hoạt động một cách như thế bây giờ rau ăn ở Việt Nam cũng có được hàng chục hàng vài chục nghìn hàng trăm nghìn người tham gia vào rau ăn rồi chứ đúng không ạ vài trăm nghìn người vào rau ăn chứ không phải không đâu và cũng đã cái cái cái lượng mà thu nhập từ tiền này chỉ có điều thế này sắp tới này các thành viên của rau ăn có thu nhập thu nhập lớn ấy, thì mà chúng ta cần phải có cái minh bạch đó thì chúng ta có những cái việc là gì xác định là chúng ta phải đóng thuế đó, đóng thuế thì hiện nay ờ, chưa có những cái vấn đề chuẩn bị theo luật pháp chúng ta chưa có bây giờ mới đang đề nghị đang nghiên cứu để xem để để mà xác định xem là cái tài sản số với lại tất cả những cái vấn đề về việc về, về những cái vấn đề về về lĩnh vực số này để chúng ta là cho con sao để chúng ta cho đúng ví dụ như những người mà sở hữu về đây người ta đã xác định là những người Việt Nam mình sở hữu Bitcoin ấy, với giao dịch Bitcoin ấy, là cũng ở cái top của thế giới chứ không phải ít đâu nhưng mà toàn làm chui thôi nó làm là không không chưa có chưa có pháp luật chưa có cái gì cả chưa có cái gì để chế tài để quản lý để mà có được cả đấy chứ không không à, cho nên là cái những cái đó là những cái mà với chúng ta là chúng ta phải hiểu trong cái thời buổi bây giờ nó như thế thì chúng ta mới có thể nhìn những có thể nói chuyện với nhau được chứ còn nếu mà mà cứ thăm thăm như thế là hơi khó được chưa đó thế còn về cái ờ, về cái sản phẩm về những cái sản phẩm thì ờ, hiện nay ờ, những cái gì trong xây to có mà chúng ta có đủ điều kiện chúng ta làm nó đã có rồi nó đã có rồi bây giờ chúng ta đã bây giờ bây giờ cái cái đầu tiên mà cái hưởng lợi nhất gần đây nhất em ạ ngoài cái vấn đề rau rau văn mang về thì có cái BDSX đúng không cái BDSX là mọi người bắt đầu đã có rồi rất nhiều người đã đã kiếm ở trong này là kiếm khủng rồi mua một thời gian vừa rồi bỏ ra có ít thôi nhưng bây giờ đã bán là rất là nhiều rồi mà nhiều người bán được rồi hối tiếc bởi vì thằng BDSX sau này nó sẽ có rất giá trị bởi vì nó là hợp xu thế mà cái xu thế mà người ta để chính trên thằng uh, Mark Zuckerberg hiện nay nó đang xây dựng MetaMask MetaMask là một vũ trụ ảo rồi thì một cái quốc gia ấy còn đã xây dựng một đại sứ quán ảo đấy một cái đảo quốc rất là nhỏ bé ở vùng Caribe đã xây dựng một cái quốc một cái một cái đại sứ quán là đại sứ quán ảo chứ không phải nó không đó thì tất cả những cái đó thì nó là một cái cái cái cái nhu cầu đời sống mà nó là cái gì cái bản của mình ấy lại có nền tảng là gì hàng trăm triệu sắp tới là hàng trăm triệu thành viên và có khi sau khi mà đã mở ra thế giới còn rất nhiều nữa thì người ta vào đó thì cái đồng it của mình IT IT là nó sẽ có giá trị rất lớn mà cái giá trị bây giờ nó đã tăng trưởng rất lớn rồi thì sau này nó sẽ lớn về sau là sử dụng cái đó để mua bích mà mua bích là để làm gì mua bích là để xây dựng những cái NFT đúng không ạ tức là khi mà anh có mua bích anh tập hợp được bích anh à, tích lũy được bích thì anh tạo thành một cái cái cụ bích thì anh mới có đủ khả năng để anh xây dựng được cái NFT chứ còn nếu mà có một vài cái cái, cái đơn giản thế thì chưa đủ bởi vì những cái mà ví dụ như vừa rồi đang bán sổ số NFT đấy thì đang bây giờ mới, mới những, những cái đó là những cái mà sản phẩm nó đã có sẵn rồi thế còn bây giờ anh muốn là để xây dựng thì anh muốn xây dựng nên thỏa sức thì nó khác đó. thế còn sắp tới này thì ờ, ví dụ như Mister thì đang chuẩn bị bởi vì Mister bây giờ đã có 2 triệu thành viên đăng ký rồi chơi rồi và Mister đã đưa vào những cái sản phẩm mà hiện nay nó đang đang vào cái top đầu thế giới rồi thì chúng ta sẽ thấy là có sẽ còn còn rất nhiều các cái sản phẩm đó. cho nên là vào rau one phải nhớ một điều rằng là gì mình ngoài việc xây dựng hệ thống thì mình còn chuẩn bị đón đầu và nắm biết được rất nhiều những cái sản phẩm mới những cái mà mình có thể là những người tiên phong biết trước và biết trước thông tin thì bao giờ mình mua rẻ đúng không tại bắt đầu về sau này bắt đầu ấy thì mình làm mình kiếm lời nó, nó mới có được gọi là cho mình và đây là kinh doanh cùng với lại rau ăn chứ đấy nha cháu cảm ơn chú Thành rất là nhiều. À, còn một câu mà chị à, chị Lê Lan đặt câu hỏi trong khung chat thì chị cũng đang băn khoăn là chị hỏi là ừ, công nhân viên nhà nước thì có tham gia được không? Thì câu hỏi này thì con nghĩ là, à, rồi. là rất rõ rồi đúng không ạ? Dạ, công cảm ơn chú. Viên. Rồi rồi. À, đang băn khoăn không được công nhân viên. Bây giờ thế này, phải nhớ một câu này, công nhân viên hay bất kể ai đã là công dân Việt Nam chúng ta đều được làm giàu với làm được những kinh doanh những cái những cái nội dung những mặt hàng nhà nước không cấm được chưa chúng ta được làm những cái việc mà nhà nước không cấm là pháp luật không cấm đúng không ạ thế vậy thì quan trọng nhất là gì chúng ta đây là công nhân viên nhà nước thì chúng ta không được làm những cái việc ảnh hưởng đến công việc chuyên môn của mình được chưa nào thế thì đừng có mang cái này vào trong giờ làm việc mà cái này ta làm ấy thì ta chỉ cái điện thoại ta hoàn toàn tự do mà ta dành thời gian rảnh rỗi ví dụ ngày 8 giờ ta làm việc trong nhà trong công trong công chức nhà nước hết giờ tôi về tôi đi tôi chia sẻ cho mọi người về cái này thế tôi tôi chia sẻ tôi giúp cho người khác có những cái kiến thức giúp cho người khác làm giàu thì không có cái cớ gì để mà nói rằng vấn đề vấn đề này cả đúng không ạ tôi đi xem là phải nói thì cái quan trọng nhất là các bạn ấy phải hiểu được rau ăn đó là cái gì cái hoạt động của nó tức là phải hiểu rất rõ còn không hiểu đấy thì khi bị người ta những người kia người ta bắt bẻ mình cái là mình thua người ta bảo là mà anh ờ, làm cái việc này chưa được giấy phép không phép thì bây giờ phải hỏi người ta là gì vậy thì cái quy định nào được giấy phép về công các cái loại công ty mạng trực tuyến từ nhà nước có cấm anh xây sàn facebook không đúng không ạ thế đây tôi chỉ là gì tôi chỉ là trên mạng tôi thấy cái cái cái doanh nghiệp này cái công việc này có đem lại lợi ích cho tôi có giúp tôi về phát triển về gì về cá nhân tôi phát triển về nhận thức tôi được học tập tôi được giao lưu đúng không ạ cái thứ hai là có thể giúp cho tôi có thể kiếm được tiền để thay đổi chất lượng cuộc sống trong sống để cải thiện cái vấn đề tài chính thì tôi giúp đỡ cho người khác tôi đâu có làm gì hại ai đâu đấy là phải hiểu như thế thì mình mới nói được người ta chứ còn lại thứ nhất là gì ở đâu cũng vậy người ta đều có quy định của nó nếu trong giờ làm việc mà anh mang ra quan anh ra bàn tán anh chia sẻ thì anh sai rồi đúng không nào thế thì cái lúc mà mình dỉ người thì không làm việc nữa 8 giờ hành chính 12 giờ dành cho việc ngủ nghỉ thể dục thể thao cơm nước chăm con chăm chồng đúng không thế còn lại khoảng 3 bốn tiếng đấy là mình rảnh rỗi á thì thay vì mình nứt nứt web nứt facebook để mà gì xem những câu chuyện tiếu đâm hoặc là xem phim thì mình dành ra để mình tìm hiểu về về rau ăn để mình làm đó cũng rau ăn là cái công việc mà chúng ta có thể làm thêm mà dành vào giờ nghỉ ngay nghỉ mà thời gian rảnh mà thế đừng có đừng có lúc nào cũng có rau ăn rau ăn chúng ta mang vào công việc chúng ta làm đang ấy có khi đang nếu mà là công nhân viên chức mà đang là cộng sổ sách mà đang làm báo cáo mà đưa vào đấy chữ rau ăn nữa thì người ta phạt người ta là, là, là, là đương nhiên thôi thế còn nếu mà mình đã hoàn thành cái công việc đó của mình chức trách của mình thì cái việc đó không ai ra cấm nha không ai cấm được chứ đừng nói là nó này bởi vì anh chả có cơ sở là để anh cấm cả tôi đâu có làm hại gì ai tôi không vi phạm tôi không phải là cái ảnh hưởng đến công việc chuyên môn đúng không chứ còn sợ nhất là các bạn mà làm mà các bạn để nó chi phối đến công việc chuyên môn thứ hai là cái giờ làm việc hành chính ấy, 8 tiếng của cổ cửa của nhà nước ấy, mà lại mình lại mang đó mình xâm phạm thì cái việc người ta phê bình người ta nhắc nhở hoặc người ta kỷ luật thì là cái chuyện dĩ nhiên rồi ở động thế nhưng mà ngược lại các bạn làm tốt công việc chuyên môn sau đó thời gian rảnh rỗi và ờ, nghỉ ngày nghỉ mình bắt đầu mình làm mình đi chia sẻ cho người khác đó, khi thấy người ta cảm thấy muốn có cơ hội mình tìm kiếm cơ hội mình chia sẻ giúp đỡ người ta tốt quá chứ bởi vì đây là mình không phải ai cả mình giúp cho mọi người kết nối lại với nhau để có điều kiện được thay đổi chất lượng cuộc sống đấy là chưa nói về việc là nắm được được cái chủ trương đường lối của đảng và nhà nước chính sách của nhà nước ấy, thì còn kể ra một loạt cái nữa đấy là nghị quyết của bộ chính trị về vấn đề chuyển đổi số quốc gia thủ tướng chính phủ đã có chương trình có quyết định về chuyển đổi số quốc gia thì bây giờ chuyển đổi số quốc gia là tôi đang giúp cho cái việc mọi người dân tiếp cận với nó đúng không anh tiếp cận được với hiện nay là đang làm rau ăn là đang cầm này đầu tiên là cái việc tạo gmail này xong biết đăng nhập vào tài khoản này xong biết này khác biết bấm này thì chính là đang biết cách sử dụng chiếc điện thoại của chúng ta vào những công việc hữu ích và sau này khi chuyển đổi số thì chúng ta còn cầm cái điện thoại này lộp tiền điện tiền nước này viết công văn đề nghị lên quỹ thứ hai hoặc lộp tất cả dân vân là nó sẽ cắn cái điện thoại chứ nó không phải là chúng ta chúng ta đi đâu chúng ta chỉ cần chiếc điện thoại thôi đúng không ạ là chúng ta đã có đủ rồi kể cả tiền bạc chúng ta đi đâu chúng ta cũng chi tiêu cho này hết cho nên là gì khi cái chuyển đổi số nó đến ấy, thì nó giúp chúng ta rất nhiều rất nhiều những cái thứ ở trong này đó thế nên là gì thì chúng ta đang có phải đang giúp nhiều người mình hiện đang nhiều người còn không biết chuẩn bị tâm thế cho chuyển đổi số là cái gì cả thế thì có phải chúng ta đang là một cái bước thứ hai là gì giúp cho mọi người dân có một cái kiến thức chuẩn bị cho cái việc nhận tiếp nhận cái chuyển đổi số ở trong đó bởi vì cái xã hội là xã hội số chính phủ số đúng không ạ nền kinh tế số thì chúng ta đang chuẩn bị thế thì có phải là chúng ta đang giúp cho đảng và nhà nước về cái vấn đề là gì cho người dân nhận thức tiếp cận được với cái chuyển đổi số sớm hơn để sau này khi nó không bị bối rối ngưỡng ngưỡng đúng không ạ nhà nước đang phải tổ chức rất là nhiều đó thế thì nếu như mà cái quan trọng nhất là các bạn nó phải có kiến thức phải hiểu đúng về rau ăn hiểu đúng về rau ăn nhé chứ đừng có nói hiểu sai rau ăn đó rau ăn chỉ là mở ra cơ hội mà phải nhớ một câu là rau ăn chỉ là một công ty mạng trực tuyến ứng dụng mô hình kinh tế chia sẻ và tiếp thị liên kết để làm gì để mà xây dựng cộng đồng hay còn gọi là xây dựng được big data cung cấp một cái giải pháp là nguồn khách hàng cho các doanh nghiệp trên toàn cầu từ đầu ăn không là cái gì có cái gì đâu tao ăn chỉ có vậy thôi đó thế thì cho tôi thì tôi chỉ biết là anh này tôi thấy có cái này hai cơ hội hay anh hãy tham gia đi vào đây anh được học tập này đúng không ạ vào đây anh được kết nối anh được học tập anh có cơ hội anh đến với các cái, không cái, cái người ta sẽ đưa cái sản phẩm đến đây anh có thể kinh doanh với nó này nhưng mà chỉ có một điều rằng gì anh chỉ sử dụng một duy nhất một cái vật bất ni thân hiện nay đó là chiếc điện thoại chứ anh không còn phải sử dụng anh không phải thuê văn phòng anh không phải tốn kém gì hết nhưng mà anh chỉ sử dụng thời gian rảnh thời gian nhàn rỗi để anh kết nối anh làm vậy thôi thế tôi giúp cho anh những thời gian thế là tiết kiệm quá bác bác hồ nói tiết kiệm là quốc sách bây giờ phải tiết kiệm cái gì tiết kiệm thời gian đúng không tiết kiệm công sức tiết kiệm nhiều cái vấn đề này khác để chúng ta có được cái thì quá tốt rồi thế thì sao lại tại sao lại phản đối đang khuyến khích nếu như mà gọi những cái người mà người ta có cái đầu óc mà mở chẳng hạn thì có nhiều người ta phải nói là tranh thủ thời gian này để phải hướng dẫn cho nhiều người biết đến đau ăn để mà tham gia đau ăn bởi vì sao chúng ta đang lên cái nguồn lực từ toàn thế giới về với Việt Nam đúng chủ trương là dân giàu nước mạnh chưa nếu chúng ta giàu mọi người chúng ta chia sẻ làm giàu mọi người sống yêu thương lẫn nhau đúng không ạ không có ganh ghét đố kỵ thì có cuộc sống này có phải đáng yêu hơn nhiều không trong khi ở ngoài kia ấy, các anh cũng làm ăn nhưng mà anh kiếm được đồng tiền ấy, thì anh phải đạp lên đầu người khác nhiều khi phải tranh giành phải lừa nọc lẫn nhau trong khi ở trong này là mọi người hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau thì làm giàu thế thì tại sao tôi lại không làm đúng không ạ thứ nhất là tích nước nợ nhà đặc biệt nhất nếu bây giờ thì còn là làm phải chúng ta là coi như là chúng ta nhận việc đó thì làm sao chúng ta có cái gì mà, mà phạm tội phạm luật được? đó cho nên là khi mình hiểu được thì mình có thể <laughs> nói nó vô tư cũng lại nói tới tiện thể lại nói luôn với bạn là khi bắt đầu mình về nghỉ hưu một cái mình tiếp cận cái này á, thì có rất nhiều những cái ông sếp của tôi á, là có phản đối nên nói một câu là bây giờ là là ông bây giờ là cũng là cán bộ cao cấp của quân đội mà về ông làm gì ông làm vui vẻ trong ở nhà với con cháu thì làm những cái việc ở trên này nó toàn lừa đảo thôi thế thì, thế thì tôi chỉ nói câu là gì các anh cho tôi hiểu rõ thế nào là lừa đảo anh cho tôi một cái hoạch định thế nào là lừa đảo bởi vì chính bản thân các anh đang chính tự lừa chính bản thân anh anh tưởng rằng mình biết cả nhưng anh đâu biết hết đâu anh tưởng rằng mình đúng cả nhưng có những cái anh không phải đúng đâu nên là có những cái vấn đề là phải phải hiểu nếu khi hiểu rồi thì ta mới khẳng định được nó đúng hay sai còn đâu bây giờ đâu có phải cái chuyện là mình thích vô cảm là nó đúng được ra đâu đó thế cho nên là rất nhiều anh bảo là ôi rồi ông này về ông này bị là bị kiểu giống như tẩy não nó lừa tôi bảo không tôi làm những việc mà không hại dân không hại nước làm đúng đường lối chủ trương của đảng không có sai thế nào cả đó. chỉ có điều hiện nay chỉ có nhìn nhận một số anh chị em ấy, là làm chưa đúng chưa làm làm đúng về cái về cái bên đầu ăn tức là khi vào trong rau ăn ấy, chưa kịp học chưa kịp kỹ gì cả chỉ biết là à cân nhánh hai bên thế là mình có được được được, được 10 phần trăm thế là cứ đi bỏ mọi người kích vào đấy cứ vào vào đi có khi còn nói sai ấy nó mà biểu hiện nói sai nhất là của mấy cái anh đã đi tiền giang này cái là vtv 1 tháng tháng 4 năm 2020 rồi điển hình nhất là tháng 4 2021 là mấy anh chị ở bắc giang đấy chia sẻ nói sai mày cứ bỏ vào đây một ít xong mày cứ ngồi ở nhà thôi hai ba năm sau mày giấu có xe có gì tiêu ra đúng không ạ đi vào đâu ăn mày cứ ngồi đấy không làm gì đấy rồi ra vào là mình phải làm phải kết nối và chia sẻ mọi người vô đúng không ạ cùng nhau chia sẻ cùng nhau khai thác cùng nhau làm nên cái giá trị của mình chứ làm gì có cái chuyện mà cái vào đây mày bỏ được mấy đồng mấy mấy triệu xong đến một hai năm vài năm sau là mày đọc thấy là có nhà có xe được hết có cả thế thì VTV ta phản ánh là đúng đâu có sai đâu đó thế nên là khi những người hiểu không đúng làm chưa chuẩn thế cho nên đôi khi là có những cái nó làm sai chứ còn thì rau ăn chúng ta hiểu đúng thì thấy rau ăn tuyệt vời ta làm chậm cũng được không sao đừng cân đừng vội đừng có vội gì hết là mình hết nhưng mà mình cứ làm đều nó rất khoát sẽ mình sẽ đến đến đích là cái, cái bẻ 10 trở lên nó là cái bẻ mà cái bẻ mà mọi người mới nhưng mà thực chất phải nói là như thế thành 35 năm 35 năm công tác 35 năm công hiến thì cũng mới được đạt đến bẻ 10 thế là mới được cái lương hưu bây giờ có lương thụ động là được 13 13 triệu một tháng nhưng mà ngược lại là không được thừa kế thế bây giờ cho phép mình 5 năm đúng không 5 năm mà đạt được cái lương đó lại còn có thừa kế nữa thì tốt quá thì cứ làm mà lại coi là tiền từ lấy từ nước ngoài về để để phục vụ cho đất nước phục vụ cho cho nhân mình mang cái nguồn đấy về cho đất cho mình thì cứ ở mình tốt quá rồi cái đó, đó là, là, là, là không có gì phải phải ý kiến nha các bạn hãy nói với những các bạn công nhân viên chức như vậy hãy nói với các bạn là như thế đấy, nếu các bạn muốn mà lấy được thì phải hiểu cho nó đúng thì mới có thể cái này còn còn này giống như kiểu như là ở trong cơ quan á, hành chính sự nghiệp ấy, nhiều khi cái ông thủ trưởng á, là ông hai áp đặt đúng không ạ ví dụ như ông chủ tịch ủy ban nhân thành ờ, thừa thiên huế chẳng hạn ông ra một công văn là không được tiếp nhận bất cứ cái cái gì mà hỗ trợ của mai rau ăn thì có chuyện là ông tự nhiên ông ấy, ông ấy, ông ấy đã cắt đi một cái phần trong khi là một tỉnh thường một cái tỉnh nữa còn đâu đã gọi là giàu có gì đâu thế nhưng mà ông đưa một cái thế đó trong khi đó mai quan anh ta đến ta hỗ trợ người ta không đòi hỏi anh cái gì cả người ta không bắt động gì cả anh phải tìm hiểu xem nó là cái gì đằng này không hỏi ra mới biết là gì đáng lẽ ra đến đấy phải thông qua ban ngành đoàn thể đằng này cái anh mai rau anh của mình mang đến là đi trực tiếp cho dân luôn là không thông không thông qua à, đó đôi khi đôi khi nó lại theo khéo một tí là chưa đấy đấy đó. nhưng mà không sao cả bởi vì sao là ở đây nó một tỉnh nên tôi chúng ta còn rất nhiều mà rất nhiều những người cán bộ những người hiểu mà Chứ nếu như nhé bây giờ nói với các anh chị là nếu như rau ăn mà không tốt mà làm hại thì cái lực lượng an ninh kinh tế an ninh về vấn đề về an ninh mạng tác chiến điện tử là Việt Nam mình đã cắt từ lâu rồi làm gì có cái cơ có cái chuyện mà các anh các chị tự nhiên mà làm được thoải mái thế nó nhưng mà vì người ta thấy rằng đúng là có lợi thật nhưng mà tất nhiên nó chưa có cái tiền lệ và chưa có cái cái cái cái cái, cái, cái hành lang pháp lý nào để mà đấy là thì cứ để các anh hoạt động bởi vì nó không vi phạm gì không làm hại gì cả thì cho các anh hoạt động đó còn đến một lúc nào đó nhất khoát thì người ta cũng sẽ sẽ làm được sẽ cũng đấy nhưng mà ấy là gì để mà truy cứu truy cứu thuế đúng không đó, ví dụ như bây giờ thế là các anh là director các anh bảo là có tiền tỷ này thế tiền thuế nộp thuế bao nhiêu phần trăm giống như các ca sĩ hoạt động nhiều tiền thế mình được cái chui đâu ấy đấy thì cái này nó cũng vậy thôi thế nhưng chỉ có ở cái khoản đó là mình đang muốn là nếu như sau này càng minh bạch bao nhiêu thì cái tiền thuế nộp được càng tốt bấy nhiêu chứ còn là nếu mà bỏ nó vi phạm thì không vi phạm gì đâu ok đấy nhá xin trả lời cái câu hỏi của của bạn như thế Dạ vâng ạ, cháu vô cùng biết ơn cái ờ, sự trả lời rất là chi tiết và dễ hiểu từ chú à, cùng với cái sự kinh nghiệm của chú. Chú cũng là một người à, làm trong quân đội, làm trong nhà nước đúng không ạ? Và đây ở Rau thì đem lại sự nhân văn à, giúp cho mọi người à, tiến xa hơn với lại à, nền kinh tế chia sẻ và giúp cho mọi người à, có thể giàu có hơn ờ, và thay đổi cái chất lượng cuộc sống cũng như là à, nắm bắt cái xu thế của thế giới một cách nó à, nhanh nhất vâng ạ cháu à, cũng như à, chị Mai Lan vô cùng biết ơn chú đã trả lời cái câu hỏi rất là dễ hiểu vừa rồi ạ dạ vâng và à, thời lượng phòng dung của buổi tối ngày hôm nay thì à, buổi chiều ngày hôm nay thì cũng đã à, hết ạ à, và mong rằng à, cháu cũng vô cùng biết ơn chú à, và mong rằng có có những cái buổi giao lưu ở những cái buổi zoom sau thì chúng cháu sẽ được à, nghe những cái sự chia sẻ cũng như cái à, những cái điều mà chú à, đi trước à, để à, hướng dẫn lại cho những người à, bậc à, con cháu hay những người làm à, đi dạ. sau theo sau để hiểu hơn về những giá trị về ra quan và chúng ta chia sẻ một cách nó rõ ràng à, và đúng nhất à, theo cái à, cái cái mà ra quan đem lại đúng không ạ là chúng ta phải là um, pháp lý tính pháp lý của rau ăn nó sẽ minh bạch và chúng ta sẽ yêu cầu rau ăn chúng ta chia sẻ là yêu cầu làm đúng nói đúng à, vâng ạ vâng và à, thời lượng chương trình thì đã khép lại thì à, à ban tổ chức chúng cháu xin à, cảm ơn chú và à, xin chào tạm biệt chú cũng như chú chúc chú thật nhiều sức khỏe à, cháu cũng vừa nghe là chú đang À, không được khỏe do là tình trạng F0 nhưng mà à, qua đây thì à, chúng cháu gửi lời chúc sức khỏe đến chú và mong chú nhiều sức khỏe hơn à, lan tỏa nhiều giá trị đến cho à, cộng đồng cũng như chia sẻ nhiều kiến thức để mọi người hiểu sâu hơn để chúng ta mạnh mẽ à, lan tỏa ra quan và chúng ta à, Việt Nam chúng ta sẽ vươn xa ra ngoài thế giới ạ. Dạ vâng ạ. À, xin cảm ơn. À, rất cảm ơn à, MC gì Trần Hương vất vả có con trông con nhỏ mà vẫn nhiều năng lượng rất là cảm ơn uh, Hải nhé dạ vâng. cảm ơn anh chị em hôm nay dạ thì là vâng. coi là thành gần như chiếm chiếm, chiếm hết phòng zoom của của của, của các leader rồi vâng cảm ơn anh rất <laughs> nhiều thực ra là cái buổi chia sẻ chiều nay thu à, được rất nhiều giá trị từ tất cả những kiến thức mà anh đã cho đồng chúng là tất cả anh chị em trong phòng zoom chiều hôm nay thực ra những kiến thức những cái chia sẻ hôm nay thì cực kỳ cực kỳ thú vị và cực kỳ giá trị ạ à. bởi vì sao ạ thực ra ở đây Rao Anh phải là những con người có tâm và anh Thành là một trong những người cực kỳ có tâm với cái những kiến thức có được anh luôn lan tỏa và cho đi ngày đầu tiên khi đọc cái video và nghe video của anh thì em rất là ngưỡng mộ nhưng có một điều rằng cái vấn đề kiến thức của anh anh có anh không chia sẻ đúng không ạ những anh chị có trước không chia sẻ thì không thể lan tỏa giá trị nhưng anh thành luôn luôn cho đi với cái cái kiến thức của mình và luôn luôn giúp cho được cộng đồng chúng ta có được những cái hiểu rõ hiểu kỹ và biết được giá trị rất tuyệt vời vâng cũng uh, xin cảm ơn anh và biết anh rất nhiều vì một uh, buổi chiều mà anh đã mặc dù chưa khỏe nhưng anh đã dành rất là nhiều năng lượng cũng như là muốn cho cộng đồng đo ăn ta đón nhận được cái giá trị tuyệt vời từ đó anh ạ và cũng hy vọng rằng một buổi dung gần nhất sẽ được mời anh cùng tham dự và chia sẻ những giá trị tuyệt vời hơn và chúc anh thật nhiều sức khỏe và chúc mừng anh có hai cái cục vàng mà chúng ta đang có bản thân anh đang có vâng cảm ơn rất nhiều nhé dạ và dạ, xin à, chào và hẹn gặp lại à, anh rồi, xin cảm ơn gần nhất vâng ạ à. xin à, chào tất cả anh chị em nhé dạ vâng chào rồi, anh và chào tất cả gia đình chúng ta thời lượng chương trình cũng đã hết cho nên là em Hải cũng như là ban tổ chức sẽ khép lại cùng ở đây dạ. Vâng và chúc dạ, dạ. tất cả chúng ta một nha. Dạ. buổi tràn đầy năng lượng và hẹn gặp nhau lúc 19 giờ 45 ạ. Sẽ là buổi chia sẻ về à, về cái giá trị của tài khoản Tao Ăn những cái vâng ạ, những kiến thức mà chúng ta đang cần phải học tìm hiểu. Và hẹn gặp nhau lúc 19 giờ 45 ạ. Vâng. Chào tất cả anh chị chúng ta toàn một lần nữa là uh, xin à, chào anh nhá. Cảm ơn anh rất nhiều. Chào chào Tráng và chào tất cả gia đình chúng ta. Dạ. Chào. Vâng. Vâng ạ, buổi chiều nhiều năng lượng và vui vẻ. Dạ.